cái duyên sự <clears throat> cái duyên sự uh, cho cái bài giảng uh, trưa nay là nó bắt đầu từ uh, một vài một vài cái câu chuyện mà ừ, tôi nghe được trong mấy hôm vừa qua ừ. là có những bà con trong và ngoài nước vào cái mùa dịch vào cái mùa dịch ờ, hiện nay đó tôi, tôi tính nói là vừa qua nhưng mà bây giờ nó vẫn còn tiếp diễn cho nên mình gọi là trong cái mùa dịch hiện giờ đó họ mới phát hiện ra một chuyện là xưa đến giờ đó cái hiểu biết của họ về Phật pháp á, hạn chế quá ừ, hạn chế quá cho nên là ừ, để có thể thực tập hành trì ừ, sống một mình trong cái thời gian này họ mới phát hiện ra là nó quá khó trước đây thì họ được nghe nói rằng đó là đi chùa chỉ có là, là lạy Phật cúng dường rồi thọ, thọ bác quan trai lạy Phật cúng dường thọ bác quan trai rồi thỉnh thoảng thì có nghe pháp hoặc là thỉnh thoảng có người thì thỉnh thoảng đi dự mấy cái khóa thiền họ nghĩ như vậy là được rồi nhưng mà họ nói rằng đến cái lúc này khi mà còn không còn cơ hội đi ra bên ngoài đó thì họ mới nhận ra mấy chuyện sau đây thứ nhất là cái cái kiến thức giáo lý của họ nó không có đủ ừ, nó không có đủ thì cứ ngồi xuống rồi nó hoang mang nó thắc mắc đủ thứ chuyện hết chuyện nhẹ nhất đó là chỉ có buồn ngủ không biết phải làm sao đó gọi là ngồi xuống một cái là nó phóng lung tung nó nghĩ chuyện này nó nghĩ chuyện kia mà không cách nào kèm được ừ, họ nó có khi họ phát hiện ra là mình đã phóng tâm thì nó mất tới 10 15 phút rồi dễ sợ như vậy nên cho nên thứ nhất là họ thấy cái kiến thức giáo lý của họ nó quá hạn chế thứ hai là từ cái chỗ mà kiến thức hạn chế đó họ mới phát hiện ra một chuyện nữa đó là xưa nay nó cái gọi là hành trì hay là thực tập ở họ coi như là không có mà đó giờ họ không có ngờ họ cứ tưởng là là ừ, đi chùa rồi bố thí cúng dường rồi thọ bắt quan trai vậy là đủ rồi nhưng bây giờ khi họ đối diện với với chính họ đó thì họ thấy cái đó không đủ này đó là hai nghĩa là thứ nhất về về pháp, pháp học về lý thuyết họ thấy họ quá hạn chế và thứ hai nó dẫn đến cái thứ hai đó là cái khả năng thực tập hành trì không có ừ, không có ừ, không có và cái điều thứ ba nữa đó, là họ nói rằng hồi đó giờ mình cứ tưởng mình phật tử không à tưởng cứ tưởng mình là phật tử cứ tưởng là mình đã hiểu đạo nhưng mà họ không có ngờ một chuyện kinh hoàng đó là khi ở một mình đó khi mà không có đi đâu được hết thì họ mới biết rằng đó là phiền não của mình nó nó nó đó lừng lửng như một ngọn núi tức là mình có biết bao nhiêu chuyện để mà mình bực mình bất mãn và có biết bao nhiêu thứ để mà mình đam mê thích thú à, kiếm tiền đó biết bao nhiêu thứ mà mình bực mình bất mãn biết bao nhiêu thứ để mà mình đam mê thích thú kiếm tiền đó là ba chuyện <clears throat> rồi đó là ba ba ba cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, à, cái phát hiện của mấy người mấy người mấy một người của mấy người đó trong cái mùa dịch và bên cạnh đó tôi lại nghe được một vài chị họ, họ buồn quá họ cứ liên lạc thôi yeah. Dạ, hoặc là có nhiều khi a kể cho b rồi b kể lại cho tôi nghe ừ. tức là có những cái cuộc sống hôn nhân xưa giờ nó có vấn đề mà họ không có ngờ mà ở trong cái mùa dịch thì họ có mới có dịp ở gần nhau hơn vì thường thường thì vợ nơi chồng nẻo mà mà đất là chồng nơi chồng nơi vợ nẻo rồi thứ hai nó có những cái cặp mà coi như bây giờ nó đã lớn tuổi rồi đấy đó là lớn tuổi thì khi mà lớn tuổi rồi họ mới có dịp ở bên nhau nhiều hơn và họ lại phát hiện ra là ừ, bấy lâu nay nó là khi còn trẻ đó thì ừ, không ở gần nhau nhiều như là bây giờ và khi ở gần nhau họ lại phát hiện ra họ không thuộc về nhau như là họ vẫn nghĩ đấy à, thì ờ, tôi tổng hợp tổng kết lại ừ, những cái điều đó thì tôi muốn bài giảng trưa nay bài giảng trưa nay nó có cái cái cái cái cái, cái chủ đề nghe rất là đời đó là hên xui uhm, xui cái chữ hên xui ở đây nó hoàn toàn nó không mang cái nghĩa là định mệnh an bài như là ngoài đời họ hiểu mà chữ hên xui đi có nghĩa là à, cái lựa chọn của mình đúng hay sai cái chữ hên xui nếu quý bị hỏi tôi tôi sẽ nói lựa chọn đúng sai nó chính là cái hên xui của mình chứ hên xui đây không phải là cái chuyện an bài vì sẵn ở trong trời đất hoặc là của một cái đấng uh, chí tôn nào đó không phải mà anh xui đây có nghĩa là do cái kiểu lựa chọn của mình đúng hay sai thì cái lựa chọn đúng hay sai ở đây tôi gọi tên nó là hên xui uhm. để tôi kể các vị nghe một cái chuyện nhỏ thôi không phải cái này phải câu chuyện một vấn đề tôi nêu ra một vấn đề thì đúng hơn đúng hơn đây cái người mà họ có sức khỏe cái người có sức khỏe cái người mà có thời gian cái người mà họ có tài chánh tiền bạc thoải mái nha nha nghe cho kỹ nha người có sức khỏe người có thời gian người có tiền bạc thoải mái này thì họ mới có thể trù hoạch cuộc đời của họ à, thí dụ như về thời gian là bao nhiêu phần trăm cho mình bao nhiêu phần trăm cho gia đình bao nhiêu phần trăm cho xã hội không bao nhiêu phần trăm cho đời sống ờ, cho vật chất bao nhiêu phần trăm cho đời sống tinh thần à, đó là người có thời gian rồi sức khỏe cũng vậy khi mà người ta có sức khỏe người ta mới có thể trù hoạch ờ, dự tính bao nhiêu cái chuyện nó liên quan ví dụ như họ tính là tuần sau leo núi tuần này thôi đi chèo xuồng bơi lội ví dụ như vậy ừ, hoặc chạy bộ đi xe đạp này để người có sức khỏe mới có trùng tính chứ còn bây giờ hỏi những cái người mà không có thời gian bận lưu bù tắt bật thì coi như là bận rộn toàn thời gian thì họ đâu có cái chuyện mà cho cái gì bao nhiêu phần trăm cho cái gì bao nhiêu phần trăm phải không thậm chí về nấu ăn họ cũng đủ thời gian nữa tôi biết có người như vậy đó là người có thời gian người thứ hai là không có sức khỏe ví dụ như bị liệt à, phải ngồi xa lăn à, hoặc là ừ, mới mổ uh, tim ví dụ như vậy hoặc là tuổi cao sức yếu à, thì cái người đó đó là nhúc nhích được làm mừng rồi cho nên họ không có những cái trù hoạch là lúc nào bơi lúc nào là chèo xuồng lúc nào chạy bộ lúc nào xe đạp lúc nào leo núi lúc nào trượt tuyết không có họ chỉ có một khi mà họ đã sức khỏe họ suy kiệt rồi họ chỉ mong là đừng có chết thôi à, mong đừng chết thôi mong là mình có thể tự sinh hoạt được một vài cái chuyện à, cá nhân à, à, là, là không cần phải làm phiền người khác là mừng lắm rồi chứ họ không có những cái trù hoạch lớn đa dạng Ừ, phức tạp phong phú như là người khỏe mạnh Đấy, đó là là về thời gian và sức khỏe cái thứ ba là tiền cái người mà có tiền ấy thì họ mới có những cái ờ, trù hoạch sách hoạch trù tính không ví dụ như là ờ, có là tiền xài cho chuyện gì à, tiền ờ, đầu tư hay là tiền để dành tiền giúp đỡ ừ, bà con quyến thuộc tiền cho nhà mình vợ mình chồng mình con mình tiền giúp mình Việt Nam à, tiền cúng dường tam bảo tiền ờ, là làm từ thiện vân vân à, chứ còn cái người nghèo quá thì họ chỉ mong là có đủ ăn trong ngày thôi chứ họ cũng không có ờ, đủ cái tiền để mà chia nó ra bao nhiêu phần trăm bao nhiêu phần trăm cho cái gì phải không như vậy thời tôi chỉ lấy ba cái thôi thời gian sức khỏe và tiền bạc ba cái này mình phải có ở cái mức độ tối thiểu là bao nhiêu thì mình mới có thể có những cái trù tính sách hoạch à, phong phú phải không còn ba cái này của mình mà nó nghèo nó hạn chế quá thì nó hạn chế quá ít quá thì làm sao nó đủ cho những cái sách hoạch trù tính được thấy chưa ừ. ở đây cũng vậy theo ở trong trong chú giải yeah, chú giải theo kinh điển nói chung một cái người mà có cái đạo hạnh sâu dày yeah, tu tập nhiều đời kiếp đấy tu tập nhiều đời kiếp thì là họ mới có đủ cái căn cơ à, trình độ công đức phước báo để mà họ bận tâm đến nhiều cái chuyện à, lành còn cái người mà thiếu công đức thiếu phước báo thiếu hàm dưỡng thiếu tu tập á, thì họ không có đủ điều kiện tâm lý để mà hướng nghĩ đến các cái công đức uh, sai biệt và phong phú khác nhau tôi nói đến đây nhiều người có một số người đã hiểu tôi nói cái gì rồi nhưng có số người tới đây họ cũng còn đơ ra họ chưa biết tôi nói cái gì tôi nói ví dụ nha khi mà cái cái năm cái nguồn đạo lực chính của mình là tính tấn niệm định tuệ tính tức là đức tin ấy mà đức tin thì phải nói rõ theo trung tin là đức tin đây là phải là chánh tính tức là niềm tin dựa trên cơ sở trí tuệ đó chánh tính rồi ờ, tấn tấn này tức là phải là tránh tinh tấn tức là cái cái sự siêng năng mà phải dựa trên nền đẳng trí tuệ nha niệm cũng vậy niệm đây tức là khả năng gọi là tỉnh thức yeah. à, ờ, tỉnh thức ờ, ghi nhớ à, với từng cái giây phút yeah, sinh hoạt vận động của mình mà cái điểm đó, đó được gọi là chánh niệm là bởi vì nó phải đặt trên nền tảng của trí tuệ uhm, chánh niệm rồi định cũng vậy định là khả năng tập trung tư tưởng mà nó chỉ được gọi là chánh định khi nào nó được đặt trên cái nền tảng hoặc là nó phải song hành với trí tuệ Đấy. và cái cuối cùng đó là tính tấn niệm định tuệ thì cái thứ năm là cái tuệ cái tuệ ở đây nó gồm có hai đó là cái trí tuệ trong cái nguyên tắc nhân quả và trong cái nguyên tắc tâm tướng nguyên tắc nhân quả đây có nghĩa là họ biết rất rõ cái chuyện này từ đâu nó xảy đến đó là nhìn quả mà suy nhân rồi nhìn nhân mà suy quả nghĩa là chuyện này mình làm nó sẽ dẫn tới cái gì à, nhớ nha chuyện này mình làm nó sẽ dẫn tới cái gì à, rồi hoặc là cái này nó từ đâu dẫn tới à, đó là nhìn quả biết nhân nhìn nhân biết quả biết rõ rằng để làm ác thì sẽ dẫn đến khổ ưu làm thiện thì dẫn đến hỷ lạc à, chắc chắn như vậy không có không có khác đi được thì cái trí nhận thức đó được gọi là trí nhân quả à, làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái hậu quả của nó biết rõ không có nghi hoặc thì đó chính là trí nhân quả cái trí thứ hai là cái trí tam tướng là sao biết rằng mọi sự ở đời này do các duyên mà có do duyên mà thành và đã có mặt đã hình thành đã hiện hữu đã tồn tại thì dứt khoát phải có lúc nó bị biến diệt bị vô thường ừ, không có còn nữa nha yeah thì cái trí thứ hai là cái, trí tuệ thứ hai nó gọi là trí tâm tướng là vậy tức là biết rõ mọi thứ do duyên mà có à, do duyên mà có do các thành tố lắp ráp mà nên ở đây hoàn toàn vô ngã ở đây không có một cá thể một cá nhân một ông nga bà b nào hết ừ, nhớ cái đó ở đây chỉ do các duyên thôi ừ, đó gọi là cái trí trí, trí, trí về trí, trí về là vô ngã đó rồi cái trí vô thường là biết rằng mọi thứ không thể đứng yên mà tồn tại mọi thứ nó phải luôn luôn bị thay thế à, luôn luôn bị thay thế bởi một cái khác luôn luôn trong tình trạng trở thành một cái khác luôn luôn đi trong đó trong tình trạng đi đến một cái trạng thái một cái giai đoạn khác rồi đó là vô thường còn khổ khổ đây có nghĩa là nó có hai thì khổ có hai cũng được mà khổ có ba cũng được khổ có ba có nghĩa là khổ khổ có nghĩa là uh, sự có mặt của những gì làm cho thân tâm mình khó chịu hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm mình nó dễ chịu à, sự vắng mặt của cái dễ chịu cũng là khổ mà sự có mặt của cái khó chịu cũng là khổ và cái thứ ba tức là cái đặc tính à, hoặc là cái tính chất hay là cái bản chất lệ thuộc các điều kiện mà có thì cái cái này được gọi là hành khổ uhm, khổ trên đời nó có ba vậy đó khổ khổ hành khổ hoại khổ thì cái người không học giáo lý thì họ chỉ biết có cái khổ, khổ thôi tức là họ biết cái gì mà nó liên quan đến máu lệ cái gì mà nó làm cho họ khổ thân khổ tâm đó, thì họ chỉ biết gọi đó là khổ nhưng họ không hề biết hai cái khổ sau ừ. sự vắng mặt của cái mình thích thì cũng là khổ mà cái sự lệ thuộc các điều kiện để mà sống còn cũng là khổ ừ. mà cái người mà hạ trí trí thấp thì họ chỉ chán sợ sanh tử khi mà họ bị cái khổ khổ thôi thì họ đối diện với cái họ họ ghét họ sợ thì họ mới ngán sanh tử cái hạng thứ hai chỉ cần mà họ thấy một cái hoa héo đấy một giọt nước khô đi một tia nắng bất chợt lặn mất trên thềm họ thấy cái sự biến mất của cái đẹp là họ đã chán đấy còn cái hạng thứ nhất là phải phải máu lệ mới tu hạng thứ hai là chỉ thấy biến mất của cái đẹp rồi đó tu còn cái hạng thứ ba là bậc thượng trí họ thấy ra cái sự vô nghĩa của hiện hữu sống làm cái gì Ờ, thế mọi thứ đó chỉ là cái sự tuần hoàn tiếp nối à, một cái chuỗi dài của những à, hoạt động à, của những nhân duyên của những thành tố của những điều kiện cho dầu bây giờ mình có sống sướng như tiên có hết những gì mình thích ở bên cạnh người mình thương có mặt ở chỗ mình muốn rồi thì sao thì nó cứ kéo dài hết tỷ năm này qua tỷ năm khác một ngàn tỷ này qua một ngàn tỷ khác cứ như vậy hoài thì cái bậc thượng trí họ chán chán cái chữ cái chỗ mà lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại cái chữ xăng xa rác tàu dịch là luân hồi nhưng mà cái nghĩa đen của nó là sự lặp lại à, sẽ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại này thì cái cái cái cái hiểu được hai cái trí nhân hiểu được cái, cái, cái trí nhân quả và cái trí tam tướng này đó được đó là chính là trí tuệ à, chính là trí tuệ à, chính là trí tuệ thì người phật tử phải có đủ năm cái này thì mới thành tựu đủ năm cái nguồn đạo lực giải thoát thì chánh tính à, chánh tinh tấn chánh niệm chánh định và chánh trí ừ, tổng cộng lên là năm cái nguồn đạo lực à, nhưng như hồi nãy tôi nói như nãy tôi vừa nói người mà có đủ năm cái này mà ở mức độ gọi là mãnh liệt à, vững chãi kiên cố phong phú sung mãn vậy thì trong đời sống của họ đó họ có thể cùng một lúc họ quan tâm một cách đầy đủ các cái hạnh lành khác nhau đó, do đó trong đời sống và trong cuộc tu họ không có bị cục bộ không bị phiến diện không có bị gọi là giam hãm không bị nhốt tù không nhớ nha cục bộ và phiến diện hai cái này rất là đáng ngại ừ, rất là đáng ngại cục bộ phiến diện là sao khi mà tính tấn định định tuệ của mình nó bị yếu ấy thì khi mình vào với đạo ấy mình dễ chìm sâu vào một thứ hạnh lành nào đó mà mình tưởng vậy là đủ rồi tôi nhắc lại lần nữa đúng mỗi người chỉ hợp với một pháp môn thôi nhưng mà mình phải đi phải đi trên cái pháp đi trên cái hành trình của cái pháp môn đó bằng cùng lúc cả năm cái nguồn đạo lực thì đó là chuyện tốt còn đằng này á, là mình chỉ chuyên vào một pháp môn mà pháp môn đó nó mình chỉ sống với nó bằng một trong năm nguồn đạo lực thôi ví dụ như có người họ chỉ nặng về đức tin thôi ừ. Ừ. đến với tôn giáo là chỉ có khấn vái cầu nguyện van sinh à, thề bồi hứa hẹn ờ, chỉ biết bao nhiêu đó và cái tình trạng này nó rất là phổ biến quanh ta từ tăng ni cho tới phật tử có những người đến với đạo chỉ thuần túy là niềm tin là tránh họ không nghĩ đến chuyện nỗ lực ra sức gia công để thực hiện cái gì ngoài ra một chuyện đó là chỉ biết cầu nguyện và khấn khứa thôi Đấy. thì cái kiểu tu này nè nó nó sẽ dẫn tới một kết quả à, không giống với kiểu tu thứ hai cái tu thứ hai là có những người này, có những người mà trong tính tấn niệm định tuệ họ mạnh về về tinh tấn lẽ ra lẽ ra thì bất cứ bất cứ trường hợp nào chúng ta có là ai thì chúng ta cũng phải để ý quan tâm trau dồi cả năm cái này ừ. còn đằng này có người thì họ lấy đi vào đạo họ chỉ lấy niềm tin à, làm chủ đạo có người lấy cái cái mồ hôi nước mắt làm chủ đạo Ừ. họ chỉ biết ra sức thôi xiên vào chùa chỉ biết phục vụ ngoài ra không học giáo lý không quan tâm đến giới luật thiền định bố thí từ thiện à, tha thứ từ tâm bao dung không quan tâm đối họ là vào chùa là chỉ biết là, là ra sức làm việc nặng việc khó việc dơ ừ, nặng khó dơ thôi ừ. tôi nhắc lại lần nữa đó là một hạnh tu rất là đáng tán thán nhưng nếu mà chúng ta xem đó là tất cả không có trao dồi cái khác thì tôi gọi đó là cái kiểu tu cục bộ và phiến diện cục bộ điều tiết diễn như hồi nãy tôi nói người ta có tiền nhiều người ta mới có thể đưa ra những cái dự tính bao nhiêu phần trăm cho chuyện gì bao nhiêu phần trăm cho chuyện gì còn không á, thì cứ là làm sáng để ăn trưa làm trưa để ăn chiều cả trong đầu cuối suốt ngày chỉ nghĩ đến bữa ăn thôi tôi kể các vị nghe chuyện này chắc các vị có để ý hy vọng hy vọng các vị để ý trong chư tăng kể cả các bậc cao tăng dân tăng không và trong cư sĩ phật tử tôi tình cờ thôi <clears throat> tôi làm thầy chùa năm nay là 43 năm không muốn thấy cũng thấy tôi phát hiện ra một chuyện vừa thú vị mà vừa rất là quan trọng mà rất là ý nghĩa đó là những cho phép tôi nói một câu cho, cho phép tôi dùng một cái từ ngữ dễ hiểu lầm nha nhưng mà giờ kẹt của tôi đâu biết là chữ gì tôi dùng đại chữ này tức là đối với những cái nhân cách lớn những nhân vật lớn cái đầu họ nó rộng lắm nó rộng lắm ừ, nó không có biết gì ừ, nó lạ tôi ví dụ nha ví dụ như ông bên ca cái tiếng là thiền sư nhưng mà ganh ca các vị biết các vị theo dõi cái hành trạng của ông lúc sinh thời đó. ông ganh ca rất là thích bố thí à ông ganh ca thì sư ganh ca rất là thích bố thí thì sư ganh ca rất là à, thích đảnh lễ thích chào hỏi cung đón chư tăng ganh ca thích bố thí tức là phước, phước cung kính ông có phước bố thí phước giữ giới là khỏi nói rồi phước hành thiền là khỏi nói rồi mà ông Thanh Ca ông rất là quan tâm đến cái chuyện ông là thiền sư mà ông làm cái chuyện mà mình không có lường được ông rất là quan tâm đến cái đời sống vật chất của các thiền sinh ông muốn làm sao mà ở các trung tâm á, thì, thì uh, thiền sinh có được nhiều nhiều nhiều nhiều cái điều kiện để tu học đồng ý ông không có trực tiếp ra tay để mà an bài sắp xếp tổ chức gầy dựng ờ, cơ cấu ờ, mấy cái tổ chức thiền việt đúng nhưng mà ông là người đứng đằng sau tức là các thiền viện ông đều có đặc điểm đó là hỗ trợ hết mình các điều kiện cho thiền sinh này và các vị có ngờ được rằng là ông Gen Ca là một cái người mà coi như là khởi dựng một cái trung tâm quý Vipassana cực lớn mà cái vẻ ngoài cái hình thức kiến trúc là mô phỏng theo cái tháp đại tháp Seragon ở bên Myanmar có đồng các bên ờ, Ấn Độ bên ờ, Mumbai to đùng sức chứa là rất lớn hàng ngàn người và các vị khó ngờ được rằng ông Ngân Ca ông đi dạy thiền ông ông tu thiền ông dạy thiền đã tu thiền cho mình rồi dạy thiền người khác rồi ông tổ chức bố thí cúng dường à. mà ông lại là cái người là cực kỳ quan tâm quan tâm cực kỳ nhiều cực kỳ mạnh cho cái việc gọi là xây dựng nền tảng học thuật tam tạng trên thế giới có nghĩa là ông quan tâm đến cái chuyện làm sao mà mọi người trên thế giới này đều có thể đọc được tiếng Pali và có thể uh, nghiên cứu được kinh điển Pali một cách miễn phí thì cái trung tâm mà Dhamma Free của ông ừ, bây giờ bên Mỹ nó có cái trung tâm gọi là trung tâm mà cũng là nhà xuất bản Pariyatti Pariyatti chữ Pá là phía dưới chữ lại phía rồi Pariyatti không P A R I Y A T T A Pariyatti không xuất phát là từ cái tinh thần của ông ừ ông là một nếu mà nói theo nghĩa nôm na ông là người có tiền cho nên ông có rất nhiều chuyện để ông quan tâm chẳng hạn như ông Warren Buffett ông quan ông ông đầu tư các lĩnh vực từ y tế rồi báo chí truyền thông điện ảnh địa ốc chứng khoán đủ thứ vì sao vì ông quá giàu khi mà ông quá nhiều tiền thì ông mới có những trù tính sách hoặc à, để mà sử dụng được tiền cho nó đúng Dạ, và khi mà ta quá giàu quá giỏi dạ, kiến thức quá rộng quá sâu thì ta có nhiều điểm để quan tâm thì cũng vậy khi một người thành tựu một cái niềm động nguồn động lực lớn thì họ có nhiều điểm là họ quan tâm lắm hoặc đi Việt Nam thì dẫn chứng một vị nữa Việt Nam đi đó là ngày Hậu Tông ngày sơ tổ Hậu Tông cho tôi cúi đầu đến lễ tất cả các vị tôn túc còn lại ở Việt Nam trước khi tôi kể chuyện này xin đảnh lễ đi với tất cả lòng thành kính chân thành nhất không ừ, trước khi kể chuyện về ngài sơ tổ hộ tông, ngài có nhiều cái hạnh lắm ngài là một vị tôn túc mà phải nói là cùng một lúc thành tựu nhiều cái hạnh mà các vị khác chỉ mỗi vị một phần của ngài thôi ở đây tôi nói ai nhiều ít tôi dám nha mà tôi nói các vị khác chỉ quan tâm một một một góc một cái mỗi vị một góc thì có vị chuyên về giới có vị chuyên về thiền ví dụ như vậy nhưng mà đặc biệt nhà hộ tông thì uh, nghe đồn chứ tôi đâu có nghe ngài nổi đâu nhưng mà nghe đồn thôi là ngài nguyện trở thành phật chánh đẳng giác ngài rất là thích bố thí đại ngài cổ suý cái chuyện hành thiền ngài cổ suý cái chuyện nuôi tăng nuôi ni ngài ngài không có kêu gọi tỳ không ni nhưng mà ngài nuôi tu nữ ngài đó là tu nữ và phải nói trong các vị tôn túc Việt Nam thì ngài hộ tông đó là phải nói là ngài có một hệ thống tu nữ tuy nhìn thì có vẻ giống giống như các vị khác ờ, không có tổ chức thì cái thích thì cứ đạo đang cạo đầu cho tu nhưng mà thật ra là, là tu nữ ngài hậu tông là cốc liêu đàng hoàng lắm này thì à, ngài quan tâm đến cái ờ, bố thí quan tâm đến cái chuyện giới luật quan tâm đến chịu tập tu tập thiền định mà đặc biệt ngài rất là quan tâm đến kinh sách và cách đây mấy hôm cách năm không phải mấy hôm rồi chắc cũng vài tháng không biết cha nào đi tìm ở đâu mấy cái băng cassette mà của ngài hậu tông ngày giảng ở sinh thời đó à, họ đem boss lên và có cả nhà vũ chân nữa thì tôi xin cúi đầu đến lễ tất cả các ngài không thì phải nói rằng đó là trong tất cả các bài giảng hôm nay của các vị tôn túc mà đã viên tập mấy mươi năm về trước thì tôi thấy rõ ràng là cái băng giảng của ngài vũ trơn dĩ nhiên là ngài đọc rộng rồi nhưng mà nếu mà nói gọi là nghe mà y chang như là trong kinh hay là ngạo tộc mà có một điều là người, người tăng ni phật tử cái xưa giờ hình như cứ lo đánh lễ lo học thêm hạnh lạnh ngày mà mà học thêm không đủ cho nên không để ý là ngày học tông ngoài diện giới luật thiền định bố thí ờ, chăm lo tăng ni về kinh điển ngài rất là cẩn trọng ngày giảng nghe băng giảng ngày là ngày trích dẫn toàn là Atthakatha chú giải không Ngao Tông đặc biệt như vậy thì nó được rất là đặc biệt một người cùng một lúc mà quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực không có bị cục bộ không có bị phiến diện ừ. thì nếu hôm nay mà các vị hỏi tôi sư giảng bài này sư muốn nói cái gì thì tôi nói thế này nhân cái mùa dịch bị nhốt ở trong nhà à, thì tôi muốn quý vị đừng có tiếp tục nhốt mình trong cái đời sống tâm linh bằng cái kiểu tu kiểu học cục bộ và phiến diện nữa và qua đó tôi kể lại cho các vị nghe eh, chuyện đời của một vài người mà tôi gọi là nhân cách lớn chữ lớn đây thì tôi phải nói rõ lớn đây phải là tôi chê mấy nhân cách khác là nhỏ mà lớn này theo tôi nó có, nó có nghĩa là nó hoành tráng ừ, nó hoành tráng có chiều cao có chiều rộng à, có chiều cao có chiều rộng thì cái nhiều cái nó nó rộng mà nó không có cao ngắn cao mà nó không có rộng còn có những cái nhân cách lớn này như là phải cao mà phải rộng phải sâu này cao phải sâu rộng thì tôi gọi đó là nhân cách lớn ừ. còn không nữa thì nó nhọn quắt cao vút hoặc là nó tại bè mới lùng xịt cũng được mà phải là cao vút ngút ngàn nhưng mà phải mênh mang và sâu thẳm thì tôi gọi ba cái đó sâu cao và rộng thì tôi gọi là những cách lớn thì Việt Nam của ngày hậu tâm ngày kinh sách ngày để lại có thiền chỉ có thiền quán có có tặng luật có có tặng a tỳ đàm và có tặng kinh tôi nói là nữa ngài tổ tông cái hạnh tu của ngài đó là bố thí trì giới thiền định ờ, cung kính phục vụ phải nói là ngày đủ và xét theo ba la mật thì mình thấy cũng đủ xét theo ba la mật là đủ ngài rất là tròn còn xét về cái gọi là gia tài kinh điển ngày để lại có tặng kinh tặng luật tặng a tỳ đàm năm bốn mươi mấy là ngài đã quan tâm đến a di đàm rồi nhiều người hôm nay cứ cứ chữ a di đàm nhưng mà các vị không biết là ngài hậu tông ngài đã có uh, dịch sách về a di đàm từ năm bốn mươi mấy chùa bút quan quyển vi pháp vấn đáp ừ. và cái nhân vật thứ ba mình kể vòng vòng đó là ngài Sitagu Sedo đây ngài Sitagu Sedo ở bên Biến Điện tức là nhà viết điện họ gọi ngài là ông vua không ngai đó tức là ngài là tu sĩ làm gì có ngai vàng nhưng mà ông vua đây có nghĩa là qua miếng điện từ các hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng như tivi báo chí ờ, truyền thanh đó, là đều phải biết ngày CPU ngài các vị biết mà ngài có cái học vị của miếng điện tương đương với tiến sĩ bên ngoài tiếng Anh của ngài CPU là phải nói là tôi đâu dám đủ trình độ để tôi khen một cách chuyên nghiệp thì tôi chỉ khen theo cái những khả năng của tôi theo tôi nhận xét thì tiếng Anh cái accent của ngài Silegu là tôi nghĩ rằng một người ngoại quốc thì khó mà tốt hơn tôi chỉ nói một cách nhẹ nhàng như vậy một người ngoại quốc mà lưu loát ờ, và cái accent mà như vậy đó tôi e là khó khó khó tức là cỡ đó thôi ừ. à, cái accent và các vị biết rằng ngài cái học vị về Phật học được đào tạo chuyên môn tại Bích Điện thì ngài có những cái học vị tương đương chẳng hạn như ở phi văn Sa từ học vị đó tương đương với tiến sĩ bên ngoài đó. ngài có Phật học ngài có uh, ngoại ngữ này à, và ngài có biện tài ngài cái khả năng thuyết pháp cuốn hút cực kỳ à, ngài thuyết pháp ngài thuyết pháp là hàng vạn người nghe vạn tức là 10 nghìn hàng vạn người nghe được truyền thông trực tiếp trên các phương tiện là đại chúng và ngài quan tâm cái gì biết không ngài làm phật học viên, ngài làm phật học viên cho gọi là tăng ni sinh và phật tử nha tăng ni sinh và phật tử sinh viên quốc tế à, tới học ngài quan tâm phật việt ngài là là ngài quan tâm đến các thiền khóa ngài là cực kỳ ủng hộ cái con đường về quán và ngài làm một cái chuyện mà tôi e rằng khó mà ai làm được lắm đúng không ngài là một trong ba cái bậc gọi là long tượng trụ cột à, của miến điện hiện hiện đại đó là ngài pa ao à, pa ao đo ngày ngày ngày thiền viện ngày thiền sư của đo các bạn biết rồi tôi khỏi nói ngài pa ao thứ hai là ngài năm năm là phi bằng xa ngài là viện trưởng của của cái trường à, đại học trường giáo Theravada tại Dân tộc cái vị thứ ba là ngài Sitagu ừ. mà các vị có biết không các ngài đó với nhau đẹp lắm đẹp lắm ngài sư tây gu ngài chỉ nhỏ hơn ngài chỉ nhỉnh về hạ lạc ngài chỉ nhỉnh hơn ngày ngày pa ao chút xíu thôi mà giữa một rừng người về bên mà ngày quỳ sập xuống ngài lấy cái này ngài đảnh lễ chân của ngài pa ao đẹp vậy đó người biến điện đẹp vậy đó ừ, đẹp lắm mà ngài làm bệnh viện cho tăng ni làm phật học viện cho tăng ni và ngài gọi là xây dựng chùa miễu trong và ngoài miếng điện ngài sẽ tu Ừ, thì nãy giờ tôi kể gọi là một vài nhân vật lớn ngày hậu tông của việt nam ngày uh, ờ, Genka ngài Genka là, là ngày là nửa miếng nửa ấn và nhân vật thứ ba là ngày Sitaku tôi tuyệt đối không có kêu gọi các vị phải bắt chước y chang như ba cái vị này làm sao nổi làm sao nổi bắt chước được nhưng mà tôi kể về ba chuyện này để các vị thấy tu hành là nên tránh cái cục bộ và phiến diện không có phải kia quý vị tu cái kiểu lăng xăng buông cái này bắt cái kia không không không không tôi chỉ xin các vị tôi chỉ gửi các vị một chuyện thôi một chuyện cực kỳ dễ hiểu đó là hãy là một bà nội trợ tốt hết nguyên và giảng này các vị hỏi sư muốn cái gì sư kể toàn là mấy nhân vật trên trời không bây giờ sư muốn tôi là cái gì tôi theo các vị đó không kịp bây giờ bây giờ xin đem những người mà tôi theo không kịp bây giờ xin muốn tôi muốn cái gì thì tôi, nói, tôi chỉ mong các vị có khả năng để trở thành một bà nội trợ tốt thôi nội trợ tốt là sao đang đứng dưới bếp nấu ăn cho gia đình mà nghe con khóc vẫn có thể xử thằng bé được đang thay tả cho con mà con mắt á, vẫn nhìn xuống bếp được tay á, bàn tay thì thay tả cho con mà cặp mắt nó vẫn nhìn xuống cái theo dõi cái, cái nồi trên bếp nó đang sôi con nó có trào không không và cái lỗ tai này nè đang hướng về cái phòng có cái bà má mà bị bị liệt ở trong mà có gọi mình hay không chưa hết ở nhà có một cái home phone và cái cell phone chỉ cần nó reo một phát là người nội trợ này bèn lao tới trả lời ngay đây thì tôi hỏi các vị trên đời này có tồn tại cái bà nội trợ nào có khả năng này hay không dạ hình như có hơi nhiều đó có tôi kể ra những công việc đó các vị thấy nó nhiều quá các vị nói xưa làm nổi nhưng mà các vị muốn không tôi các vị lựa đại dùm tôi một cái bà ừ, Việt Nam nào hỏi chứ cái ông sư nói chị bà có làm nổi không tôi nghĩ là có có nhiều người mấy bà nội trợ giỏi bà làm vậy đó đang đứng dưới bếp mà con khóc một cái là bà lao lên bà lo thằng bé mà con mắt vẫn không rời bếp mà lúc bây giờ lỗ tai bà đang nghe trong phòng cái ba với má bà ngoại chẳng có kêu thì người tu cũng vậy tôi không có bắt các vị trở thành ngày siết ta gu ngày hộ tông hay là ông ganh ca nố quê không tôi chỉ gợi ý các vị một chuyện nhỏ là đừng có cục bộ là một bà nội trợ nổi là tránh cái cục bộ và phiến diện tránh tức là chỉ tập trung nó cho con mà bất kể cái khác là một bà nội trợ rất ép nấu ăn cực ngon mà không có khả năng chăm sóc mẹ già là đồ dở đồ dởm bị biết nấu ăn ngon biết lo cho con mà biết lo cho mẹ hoặc chỉ biết nấu ăn ngon chỉ biết lo cho mẹ mà con thì để nhiều nhóc dở bỏ mẹ bỏ con mà chỉ biết nấu ăn dở mà chỉ biết lo cho mẹ lo cho con mà biết nấu ăn dở một người đàn bà một người nội trợ giỏi là trong nhà một mình nha một mình thôi một mình thôi bếp nút con cái cha mẹ ông bà xử được hết các vị biết trong thời kỳ chiến tranh trước 75 mấy người ở trên Trường Sơn á, mấy người ờ, quân đội Bắc Việt ấy, ừ, trên Trường Sơn thỉnh thoảng họ có tổ chức một cái hội thao gọi là bếp hoàng cầm ấy bếp hoàng cầm là sao tức là vừa chẻ củi vừa vo gạo vừa nấu ăn mà dưới chân đó thị phan kẹp giữ con gà sợ nó chạy vừa chẻ củi vừa nấu ăn mà chân phải giữ con gà có nghĩa là làm sao mà cơm chín mà có củi mà mà vừa lặt rau lặt rau chẻ củi mà canh một lúc vừa nồi thức ăn và nồi cơm mà chân thì lúc nào cũng phải giữ con gà mà con gà nó không được cọc con gà nó được cọc gà nó phải kẹp với chân kẹp với chân làm sao chúng ta được có chạy vì sao vậy đồng ý đồng ý cái này chỉ cho vui thôi buồn quá mà trên đường sơn nó buồn quá mà đường đi bê vào nam thì gọi là ngút ngàn mà đường về bắc thì xa xôi buồn quá đâu lâu tổ chức chứ hai nó cũng tăng cường cái kỹ năng cho mấy đồng chí cán bộ gái cán bộ trai à, đồng chí bộ đội gái bộ đội trai nhưng mà tôi muốn nói đến bếp hoàng cầm là tôi muốn nói cái gì là cuộc tu của mình tôi cũng hy vọng các vị cũng có khả năng nấu bếp hoàng cầm là như vậy đó này Ờ, đừng cục bộ có nghĩa là sao đừng có xem cái chuyện mình bố thí nó là số một rồi mình coi thường mấy người không có bố thí đó là sai mình à, giữ bác quan rồi mình coi thường mấy người không bác quan là sai à, rồi mình giờ mình à, bố thí nè rồi học giáo lý nè rồi bác quan rồi mình có tu tập tuệ quán nè rồi mình giỏi phục vụ nè đấy tất cả tất cả nó là những cái sinh tố nó là B1, B6, B12 nó là vitamin C, A, D à, cho cái cơ thể của mình thì có người thì bây giờ họ có điều kiện thì họ lo cái vitamin C có người thì vitamin A, D à, có người thì B1, B6, B12 calcium, magnesium rồi iron tùm lâm hết tùy cái cơ thể mình nó cần tất cả thì ai có điều kiện cái chất nào thì bổ sung cái chất đó nhưng mà quan trọng nhất đừng để thiếu cũng không để thừa mà đối với thiện pháp thì chắc chắn không có thừa rồi chỉ có thiếu thôi đấy cái bậy nhất là mình đang ăn cam mà mình chửi đứa đang rau luộc đấy mình nói rau luộc nó có vitamin C như cam sai mình đang ăn hải sản mình chửi cái đứa ăn toàn hũ mình nói ăn giảm đủ chất sai sai sai sai sai sai có nghĩa là tùy duyên mà mình bổ sung các cái dưỡng tố cho cơ thể miễn sao cho nó khỏe cái bậy nhất là cả đời chỉ cắm đầu vào cái vitamin C cả đời chỉ cắm đầu vào cái canxi, cả đời cắm đầu vào cái chất sắt cắm đầu đầu vào cái magnesium sai mà phải coi cái cơ thể mình nó khỏe mạnh nó cần bao nhiêu thứ để nó cần bao nhiêu thứ ừ. vi lượng hữu cơ gì đó có hết phải quan tâm hết này cái bài giảng tôi đây tôi không phải để kể chuyện trên mây để kéo các vị về mây làm mấy tiên ông tiên bà không phải và tôi muốn gửi một chuyện rất là quan trọng tránh tại tránh cục bộ và phiến diện và hãy tâm niệm điều này covid bên ngoài đã đủ rồi giãn cách bên ngoài là đủ rồi đừng có tiếp tục giãn cách tâm hồn đừng có tiếp tục giãn cách cái nội tâm giãn cách tâm hồn là sao giãn cách trước hết là phải giãn cách mình nói giãn cách bên ngoài đó là mình phải luôn luôn giữ cái khoảng cách với người kia là tối thiểu 2 mét đây rồi phải khẩu trang tùm lum hết đó là covid bên ngoài nhưng mà tôi cũng mong rằng các vị trong cái đời sống tâm linh đời sống tinh thần không nên tiếp tục đóng khung mình theo cái hướng đó mình phải luôn luôn có khả năng hít thở khí trời vốn dĩ tràn lan khắp nơi ừ. cái bậy nhất là cái dưỡng khí nó đầy ra đó mà chúng ta không có khả năng thở cái dưỡng khí ở đây con tôi nói là sự thật là chân lý là chánh pháp ừ có biết bao nhiêu người khi mà nghe pháp khi mà xem kinh học đạo tự họ đã đeo khẩu trang à, tự họ đã đeo khẩu trang có nhiều người khi đứng trước cơ hội tu tập tự họ đã tạo ra một khoảng cách 2 mét có người có hiểu tôi nói cái gì không đó là cái kiểu tu tập của của mình dạ. chúng ta bị giãn cách bên ngoài là đủ rồi ừ, chỉ có cái gì là bất thiện thì mình cần giãn cách à, còn khi mà học đạo mà không thể học bằng cái bằng một cái khẩu trang không thể học đạo bằng khoảng cách 2 mét có nghĩa là sao nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói chúng ta có ba thứ hành trang để đi vào cái cuộc tử sinh một là tiền nghiệp thiện ác quá khứ hai là khuynh hướng tâm lý và ba đó là cái môi trường sống hiện tại cái môi trường ở đây nó gồm có cái chuyện ở đâu với ai làm gì Đấy, gọi là môi trường không? Ừ. thì với ba cái thứ hành trang này tự nhiên chúng ta đã khác biệt nhau có một điều khác biệt chỉ có nghĩa là không giống thôi chứ chúng ta không có nên lấy cái khác biệt đó để mà làm cái rào cản tự mình đóng khung tự mình bế quan tỏa cản trước cuộc đời cái đó là cái hôm nay ví dụ ờ, cái sức nhớ của tôi yếu sức hiểu của tôi nó chậm nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi chống cái chuyện học đạo tôi không có khả năng giữ giới tôi không có khả năng bố thí thì đó là khả năng của tôi đó là chuyện của tôi nhưng tôi không lấy đó làm cái rào cản để mà tôi bài xích chặn đứng người khác hiểu không các vị nghe kịp không và cái đó mới nên mình có sự khác biệt nhưng mà sự khác biệt đó mình hãy biến nó thành ra là một cái hoa chứ đừng có biến nó thành cái hàng rào cái hoa là sao hoa hồng không giống hoa cúc hoa cúc không giống hoa sen hoa sen không giống bông súng đúng không bông súng không giống hoa lại không hoa lại không giống hoa bưởi hoa bưởi không giống hoa cam hoa cam không giống hoa chanh hoa chanh không giống hoa khế đúng mình hãy làm sao những khác biệt của mình nó chỉ là sự khác biệt của những cái hoa chứ đừng có biến cái sự khác biệt của mình nó thành ra một bức tường để mà cấp ngăn những người khác tôi nhắc lại một câu nói của tây tây họ nói thế này thế giới buồn thế giới không vui là bởi thay vì dựng lên những cây cầu thông cảm thì người ta lại dựng lên quá nhiều những bức tường ngăn cách không biết các vị có nghe câu này kịp không thế giới này buồn nhiều hơn vui bởi một lẽ đơn giản là người ta đã dựng lên quá nhiều bức tường ngăn cách thay vì là những cây cầu cảm thông uhm. trong cái quan hệ với người khác tránh cái cục bộ và phiến diện chúng ta không thể đến với người khác bằng cái cảm xúc thích và ghét mà phải thông qua cái nhận thức cần hay không cần cần hay không cần chứ ở đây không có thích và ghét nhớ nha cần hay không cần mà thôi còn đối với bản thân mình ý đối với bản thân mình chúng ta tránh cái cục bộ và phiến diện ở chỗ là không có coi cái gì là số 1 rồi coi rẻ cái khác nếu đó là những cái đức lành mà mình cần phải tu tập phát triển và hàm dưỡng à, chứ còn cái đại kỵ là trong quan hệ với người khác mình có một cái nhìn một mắt Ờ, cục bộ phiến diện và trong cái chuyện phát triển tu tập bản thân à, bên trong nội tâm của mình thì chúng ta lại tiếp tục một lần nữa à, cục bộ và phiến diện tôi nhớ hai ba bài giảng trước tôi có nói tùy thuộc vào tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mỗi người có một cái kiểu chọn lựa để sống và để tu tập khác nhau tùy thuộc vào cái kiểu tu tập khác nhau mà cái giai đoạn chứng ngộ cũng khác nhau mặc dù sau khi chứng rồi tất cả hiện thánh đều giống nhau vì lúc đó tất cả muôn sông đều đã về biển nha yeah. muôn sông đều đã về biển và tất cả nước đều đã về mây nó đều là giống nhau mây nào cũng là mây nước biển nào cũng là nước biển lúc đó là hết nói rồi nhưng mà trước đó đó ừ. do cái hành trang của mình không giống nhau cho nên cái hành trình mình lựa chọn có thể là giống nhau nhưng mà cái bước đường trên cái hành trình đó khác nhau nhiều lắm bởi vì sao vì hôm tôi có nói tu chứng nó có nhiều có nhiều cách nhiều kiểu mà gom chung là nằm trong bốn trường hợp tu sướng mà đắc khó đắc chậm tu sướng mà đắc nhanh à, đắc dễ rồi tu khó mà đắc nhanh đắc dễ rồi tu khó mà đắc chậm đắc khó có bốn trường hợp như vậy không tu sướng là sao có nghĩa là trong giây phút cuối cùng mình cái kiếp cuối mình chứng đạo đó có sức khỏe có ngoại hình không bị khó khăn về đời sống vật chất đấy tâm trí thì thông suốt thông tuệ còn là mau chóng có được cơ duyên gặp Phật gặp hiền thánh và mau chóng là hiểu biết ghi nhớ à, mau chóng chứng đạo thì cái cái người này được gọi là người là tựa là tu sướng mà đắc nhanh này còn có loại người tu sướng mà đắc chậm nghĩa là cái kiếp chót trước khi đắc đạo ấy cũng có sức khỏe cũng không có bị khó khăn về vấn đề uh, sinh hoạt uh, không bị khó khăn về vấn đề nhu cầu vật chất uh, nhưng mà phải tu cả đời vậy nó phải đắc à, đó gọi là cái hạng người này được gọi là tu tu dễ tu dễ mà đắc khó rồi cái hạng thứ ba là tu khó mà đắc khó có nghĩa là sao có nghĩa là kiếp chót có tù đó coi bệnh hoạn đói nghèo tai nạn tàn tật tâm lâm mà cuối cùng rồi bị chết ở trong ừ, tình trạng thương tích bệnh tật máu me đầm đìa à, nhưng mà đắt cái đen cái này gọi là tu khó và đắt dễ à. còn cái hạng thứ tư là thảm nhất thứ tư là tu khó mà đắc chậm có nghĩa là cũng trải qua bao nhiêu là sự khốn khó thiếu thốn tùm lum mà phải mất thêm mấy chục năm mà chịu đắc này đó là định nghĩa một còn, còn cái định nghĩa hai đó tu khó đây có nghĩa là tu bằng những cái đề mục mà khó nhìn khó kiếm khó ngửi thì gọi là tu khó nha khó nhìn khó ngửi khó kiếm là sao ví dụ như có người họ chỉ đắc đạo bằng cái đề mục xác chết thôi họ phải nhìn cái xác chết đó, thì họ mới có thể buông bỏ triệt để để mà chứng đạo ừ. mà các vị biết mà xác chết là nó phải dễ kiếm đúng không rồi thứ hai nó nói là một cái địa mục mà khó nhìn mà lại đôi khi nó còn khó ngửi nữa đấy và có người họ phải như họ phải tu tập bằng cái địa mục bất tịnh nào là đờm giải máu me mũ tùm lum hết rồi bao tử phèo ruột gan hoặc đàm mũ máu tùm lum hết phải tu bằng địa mục bất tịnh mới đắc đấy nhưng cái đó gọi là tu khó đó còn cái chuyện mà đắc nhanh đắc chậm thì tùy có người thì họ họ nhìn một cái cái bãi nước bọt họ đắc đạo rồi trong vòng tích tắc cái đó gọi là tu khó mà đắc, đắc dễ ừ. còn có người họ phải tu cái điều một bất tỉnh mà trong mấy chục năm mới đắc thì đó gọi là, gọi là tu khó mà đắc chậm đấy còn cái tu dễ là, là sao là tu bằng những đề mục gọi là dễ kiếm dễ nhìn dễ ngửi à, chẳng hạn như tu tập bằng cái đề mục là hơi thở hơi thở thì đâu không có hết vào thở ra <coughs> mình thì mình chỉ biết hết vào thở ra là thôi còn người ta người ta hết vào thở ra mà người ta có thể đem cả bốn niệm xứ vào trong đó được ví dụ như thở ra biết thở ra thở vào biết thở vào đó là thanh quá niệm xứ rồi biết thở ra bằng cái tâm bằng cảm giác gì dễ chịu hay khó chịu thở vào bằng cảm giác gì dễ chịu hay khó chịu đó là thọ quá niệm xứ rồi tâm quán niệm xứ là gì là đang thở ra bằng tâm trạng gì đang thở ra bằng tâm nam đang thở ra bằng tâm sân đang thở ra bằng trí tuệ đang thở ra bằng tâm tự bi thì nó biết rõ uhm. à, đó tùy ha thì có vị thì họ tu tập họ tu đề vậy đó tu bằng cái một chỉ bằng đề một hơi thở thôi đủ đắt uhm. à, còn có và có khi họ chỉ mau chóng họ chỉ quan sát cái sự sanh và diệt của một cảm xúc vừa thoáng qua trong lòng đắt rẹt liền à họ đang ngồi gió riu riu riu mát tự nhiên cảm thấy thoải mái họ biết cái thoải mái này rồi thì sẽ mất bởi vì nó do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất tức là họ nhìn vào cái cảm giác dễ chịu rồi đó cũng giống như trong kinh đó tất cả các vị mà thượng nhân như là ngày như các vị bồ tát trên đẳng giác chẳng hạn các ngày trước khi đắc đạo các ngày phải nhập vào tứ thiền mà tứ thiền nó đâu ra tứ thiền của các ngài là tứ thiền phải từ hơi thở ra ừ. tôi đây có nhiều đề mục dẫn đến tứ thiền mà ở đây là phải là đề mục hơi thở mới được nhập vào để vào tứ thiền hơi thở rồi ra rồi mới nhìn trở lại cái tầng thiền đó quán xét 12 duyên khởi thông qua cái tầng thiền đó này và đắc vô thượng cái tầng căn gian đó gọi là cái bậc đó gọi là tu dễ là vậy đó tức là cái đề mục của họ dễ kiếm mà dễ ngửi dễ nhìn không có dơ nhìn không có không có quải còn có nhiều khi mình mình do cái căn cơ mình đó mình tu kiểu gì biết mà bây giờ là mình ờ, cũng đắc đạo mà trời ơi nó chặt nói cho tôi nói nhỏ nhỏ đừng nói ai nha tôi ờ, nói nhỏ xíu ở chỗ là tôi phải trùng cái giọng lên xuống cách này mới cái mấy bữa tôi có gặp cái bà sư cô trời ơi tôi nói tôi nghe cái chuyện của bà tôi nói tôi nổi da gà tới bữa nay luôn bây giờ tôi kể cho chị nghe mà da gà của tôi nó, nó nổi cuồn cuồn cuồn bà tu coi như mười mấy năm rồi mà coi như là giáo lý nàng không có được học mà sở trường của nàng đó à, ờ, đọc môn của nàng đó là nấu đồ chay để bán kiếm thu nhập cho chùa trong buổi sáng là nàng phải như là 3 giờ là nàng phải dậy không xong rồi nàng đứng như vậy đó à, nàng đứng là đứng rồi chạy đứng rồi chạy đứng rồi chạy thì là là là là bánh bao mà là bánh bao là làm à, bún đơm gì mà mắm thái chai rồi ờ, bì chai rồi, rồi hủ tiếu chai rồi bánh bò bánh ướt bánh da lợn rồi bánh ướt tùm lum hết á mà nàng làm cho mày từ ba bốn giờ sáng mà cho tới 11 12 giờ đêm nàng mới ngủ mà nàng tu như vậy mười mấy năm rồi mà nàng kể mình không biết là nàng than hay là nàng hãnh diện mà tôi nó da gà nó lên cuồn cuộn cuồn cuộn bởi vì các vị biết không Phật khó gặp lắm thật thì khó gặp mà chánh pháp thì không có dịp để mình nghe mà bây giờ mình được gặp Phật pháp mình được làm tăng ni mình được xuất gia mà bây giờ mình không có pháp học pháp hành mà mình cứ đánh một trận một ừ, trong cái địa bàn gọi là ẩm thực tam muội thì tôi ngán quá ừ. thì khi mà mình gọi là cái cơ hội mà gặp chánh pháp mà lại mình không có tận dụng mà mình lại lại dùng cái thời gian cho chuyện khác thì cũng tốt thôi thì biết đâu mình cũng hy vọng mong manh là trong lúc nàng làm bếp thì chắc nàng cũng thầm cầu giải thoát phải không do công đức nỗ lực này thì chắc mai mốt con cũng thành này thành kia thì cũng được cũng được nó cũng là cái hạnh tu nhưng mà trời nó cứ giáo lý thì nó bao la nó mênh mông về sâu thẳm mà mình lại cứ trông cậy vào một cái pháp môn phục vụ cái này ấn chờ đậu quá à. hoặc là tôi cũng có dịp tôi gặp một vài người coi như họ cực kỳ là hãnh diện và tâm đắc với cái hạnh bố thí của họ và họ câu tất cả những ai mà không có bố thí giống họ thì coi như không có tu và họ thấy rằng cái hạnh bố thí của họ là nó là cái hạnh gọi là đỉnh cao trong các hạnh này tôi có gặp người đó rồi rồi tôi cũng có gặp mấy người mà coi như học giáo lý rồi rồi coi như mấy coi mấy người có học giáo lý không ra gì hết mặc dù cái chuyện học giáo lý nó chỉ là một trong vô số cái hạnh lành thấu này coi như học giáo lý là bố thí là giữ giới là tu thiền là nó đều là một trong những cái một trong những ảnh lành ta mà khi mình tự giam nhốt mình ở trong một cái gọi là trong cái mùa đại dịch tâm linh ấy tiếng nó xa ừ, tiếng nó xa các vị có nhớ tôi nói một ngàn lần nó là cái bồ tát chánh đẳng giác cái người muốn trở thành phật tổ ấy là phải tu tập vô số cái hạnh lành Đấy. mà trong đó có ba cái đặc điểm của vị bồ tát đặc điểm thứ nhất tôi, tôi, tôi, tôi uống nước tôi cắt nước quá cắt nước vừa đi vừa uống Rồi. Dạ. cái đặc điểm thứ nhất của vị bồ tát chánh đẳng giác đó là phật tổ là gì ta một cái này nghe nói nghe nói mà không có giải thích dễ hiểu lầm dễ hiểu lầm đó. ba đặc điểm của một vị muốn thành phật thứ nhất là gì là họ luôn hướng tới cái tốt hơn này và có rất là nhiều lần người ai mà nghe tôi giảng chắc có nghe cái câu này tôi nói rằng tu hành chỉ nên hướng tới cái tốt hơn chứ đừng bao giờ hướng tới cái tốt nhất bởi vì khi mình đặt ra cái chữ nhất á, nó nguy hiểm lắm có bữa nào đó mình gặp cái nào đó mà mình thích đó, mình bèn cho nó là nhất là chết đó cho nên cái the best best one nó không bằng cái better the better one nó tốt hơn uhm, tốt hơn à, tức là bồ tát cho đánh giá ví dụ ngày sinh ra ngày làm vua thì ngài tỉnh lắm ngài tỉnh táo như mình mà mình mà trời ơi làm con nhà nhà nhà giàu cái là coi như là là, là là ngập cái đầu ở trong hưởng thụ của ngài thì không làm vua mà ngài còn tỉnh bơ ngài nghĩ cái này kinh nói phải tôi nói cái ổ ngồi đây rồi mốt già chết giống như ờ, phụ vương gì hả ta À, rồi phụ vương mình hồi xưa cũng chết với ông nội mình vậy ta có cái nào nó khác cái ngôi vua này không chứ sao ngồi gì rồi cái bữa lăn ra chết là sao ta à người làm vua mà ngày nghỉ vậy đó đó đi tu ngày đi tu ngày đắc sơ thì nó đã quá đi ngày đắc thì nó đã hiện cái gì có cái nào hơn cái này không có nhị thiền rồi cứ vậy là sơ nhị tam tứ ngũ thiền rồi khi đó là có ngũ thiền rồi ngày có thành thông có thiên nhãn nghe gọi là thấy ngàn dặm thiên nhĩ nghe ngàn dặm ta tâm thông hiểu được tâm người túc mạng thông nhớ được đời trước nghe nghe ủa có nào hay thế này không ta à, có là ngày tu tập vô sắc mà khi ngày chứng cái thiền vô sắc thì mình nghĩ ủa vậy rồi tới đây là hết rồi là cũng còn sanh tử mà không có cái gì khác cái này cho nên trong kinh nói Bồ Tát khi đã được thọ ký thành Phật không bao giờ mà sanh về cõi vô tưởng là cõi không tâm không bao giờ sanh về cõi vô sắc mặc dù tu tập tất cả các tầng thiền định là tu tất tuần tu tất tầng tầng tu hết nhưng mà ngài luôn luôn ngài hỏi mình có cái nào hơn cái này không luôn luôn có cái nào hơn cái này không và cuối cùng khi mà ngài biết ngài, ngài tìm không ra thì ngài tôi luôn luôn tự hiểu có cái khá cao hơn tại vì ngay bây giờ mình tìm chưa tới thôi chứ ngày không bao giờ mà ngài dạy dột ngu sững như một số phàm phu của mình mà khi mà đã rờ được nhắm mắt là rờ thấy cái trần nhà tưởng đây là cao nhất chết bồ tát không bồ tát mà rờ rờ mà thấy đây bồ tát mình nói là đây là cái la phong có thể trên cái la phong nó còn 500 tầng nữa là tại bây giờ điều kiện mình tới đây thôi nhưng mà bồ tát rờ mà thấy cho nên nó hơi dướng dướng là bồ tát không có dạy dột nhưng mình nghĩ rằng đây là cái nóc của vũ trụ còn mình thì khác mình mà rờ rờ rờ rờ mình thấy nó có, có dịnh cứng cứng lên đây nè có cái máy bằng lên đây là rồi đây là cái nóc vũ trụ rồi đấy nó khác chỗ đó nó khác cho nên nhiều khi mình nằm trong cái mồm cái le lưỡi đụng nóc mồm mình cũng vẫn tưởng là cái nóc vũ trụ yeah và vô mình như bồ tát này không bồ tát thì không bồ tát luôn luôn hướng tới cái cao hơn mà giả định như cuối cùng mình thấy không có cái gì cao hơn thì ngài vẫn hiểu rằng tại vì mình không đủ sức vượt ra khỏi nó chứ nó chưa chắc là cái cao nhất bởi vì nếu nó là cái cao nhất thì mình không có màng tới cái khác nữa đây nhớ nhà mình thấy mình còn khổ có nghĩa là nó chưa phải là cứu cánh thoát khổ ừ, đấy đặc điểm đầu tiên của bị bồ tát cái đánh giác là luôn luôn hướng tới cái cao hơn tốt hơn cho nên ngài không có bị bị bị giống như mình dừng lại nửa chừng à, nửa gọi là nửa đời hương phấn dọc đường gãy gánh này ngày không có cái vụ đó cái đặc điểm thứ hai của bồ tát chánh đẳng giác là gì ta cái đặc điểm thứ hai bồ tát cái đặc điểm thứ nhất là không là là là là, là, là luôn hướng tới cái tốt hơn cái khả năng thứ hai nó gắn liền cái khả năng thứ nhất đó là khả năng buông bỏ rất tốt đây có cái thứ nhất tự nhiên nó lồi ra cái thứ hai bồ tát khi mà ngài luôn luôn hướng tới cái tốt hơn đó thì khả năng buông bỏ của ngài rất tốt nghĩa là dầu trong tay ngài hoặc dưới chân ngài là cái giống gì đi nữa miễn là trong đầu của ngài, ngài hướng tới cái tốt hơn thì cái trong tay của ngài cái dưới chân của ngài ngài coi nó ra bị người ta đang hướng tới cái tốt hơn mà Đấy. hồi xưa là ngài chạy cái chiếc mà gọi là chiếc uh, Peugeot chiếc Citroen à, của Pháp chiếc Fiat của của của Ý sau đó ngài có tiền cái ngày mua chiếc Corolla của Nhật nhưng mà ngài biết mẹ biết cái cái cái cái cái, cái Corolla này nó, nó, nó, nó, nó, nó cũng chưa chắc nó hơn được cái Maxima và Acura nó còn rồi hơn có được cái Acura Maxima rồi nghe biết cái này phải Lexus mà nghe biết Lexus nó còn nữa nó còn có cái Lamborghini nó còn Ferrari nó còn Koenigsegg nó còn uh, ờ, Rolls Royce nghe biết còn mình có mình chơi chiếc xe lam là mình mừng mình có được chiếc xe lam là đã là vô địch vũ trụ và vốn <laughs> mình tôi thấy tôi thấy toàn xe lam còn có em chơi xe đạp nó mới ghê chứ Đấy cái cục bộ tôi nhớ có cái ông nông lên thiên đường cũng là cục bộ nữa ông bị bệnh như này ông lên lên lên thiên đường rồi rồi ông gặp tôi nói trên thiên đường của chúa đó mà coi như thánh peter dắt ông vào trong cổng thiên đường rồi ông gặp tôi nói trên đó ngoài những thiên thần có cánh bay chụp nhiều trong nắng sớm có trời xanh mây trắng nắng vàng có đồng cỏ xanh có mấy con cừu bù câu tùm lum thì sao không thấy sao mà Rolls Royce với Lamborghini Ferrari nó chạy vút vút rồi đó có mấy cái siêu sao lộ đó ông thích quá nó trời trên đây cũng có cái này hết ra thì ờ, thấm đi tới đó thì mấy con với trần thích cái gì lên trên đây là ờ, là, là là đức cha trời cho hết thưởng thưởng thì ông nói nhưng mà lên đây tại sao cũng ở dưới cõi trần thì nó có cái khác biệt ví dụ đứa giàu thì nó đi xe xịn xe tốt còn đứa nghèo nó đi xe dởm còn đi bộ còn... sao trên đây cũng có phân biệt cũng nói không thì uh, cha trời đó cha trời cái cha trời thì có thể cho tụi bay bằng hết nhưng mà cái chuyện mà khác biệt nhau là nó do cái này nó gọi là để gọi là tùy thuộc vào cái hạnh kiểm à, hạnh kiểm à, hạnh kiểm uh, cá nhân mà cha trời tưởng thưởng riêng chúa trời tưởng thưởng riêng ví dụ như đứa nào cả đời mà không có ngoại tình thì đi uh, Rolls Royce hoặc là đi Koenigsegg của thị Điển uh, Rolls Royce của Anh còn cái đứa nào mà nó hơi có một hai lần phạm lỗi thì cho nó đi khoảng chừng à, Mercedes hoặc là BMW hoặc là Lexus còn đứa nào ngoại tình hơi nhiều nhiều thì nó đi cỡ Maxima Corolla hoặc là Acura thôi còn đứa nào mà kém nữa thì cho nó đi uh, Volkswagen là đi uh, mấy cái chiếc mà xe Fiat của Nhật của Skoda của Đông Âu vậy thôi thì ông đang nói tự nhiên ông thấy bà vợ ông đi xe đạp <laughs> ông, thấy, thấy bà vợ ông đi xe đạp là bây giờ ông chết trước ông ông chết sao thì ông nghe thánh Peter giải thích về sao mà có các cái hiệu xe khác nhau thì ông thấy mà giờ ông chạy xe đạp đi ngang ông xỉu đồng tại vì cái gì biết đó là ngoại tình mà coi như cái hạng cái thứ mà nó te tét cái đó thì ít ra nó cũng đi được cái chiếc cái chiếc mà coi như là chiếc ờ, Fiat của Ý đúng không à, Citroen của Pháp còn đằng này bà vợ đi xe đạp có nghĩa là là là coi như là bánh chanh rồi cũng xỉu thì chúa thì thánh Peter là mấy ờ, dịch tóc mai dịch tóc mốt ổng xong rồi thánh mới nói không không không bậy bảy cha bả là Rolls rồi mà bả đi xe đạp bả thể thao thấy chưa tức là khi mà cái đầu của mình <laughs> mà nó cục bộ nó bị giam nhốt trong cái thành kiến trong cái định kiến là về trời cũng còn khổ đấy tôi kể câu chuyện đó là như vậy khi mà ta sống trong cái thành kiến định kiến biên kiến là khá được cho nên là ổng cứ yên tâm ổng cái đầu bị gắn chặt là đứa nào ngon lành về công phẩm hạnh ngon lành nó hạnh kiểm ngon lành thì đi rồi rồi mà đứa nào tệ đi xe dở thì khi mình đáp bản nó lên được cho nên đặc điểm đầu tiên của bồ tát là gì đó là luôn hướng tới cái tốt hơn cái thứ hai khả năng buông bỏ rất giỏi đây có nghĩa ngày có cái gì trong tay ngày cũng có thể buông cách rất là dễ dàng nếu mà cần thiết buông thì buông cần nắm thì nắm nhưng mà không bao giờ ghi chặt ôm siết thì không à, bồ tát chỉ có cái cầm và buông thôi căng thì cầm căng thì buông nhưng không có ghi chặt ôm siết không có đấy khả năng buông bỏ rất tốt và cái thứ ba nó cũng lại gắn liền với hai cái đặc điểm trước đó là bồ tát ờ, là không có tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái chuồng củi nào đây cái này là cái nội dung bài giảng của tôi trưa nay Bồ Tát muốn thành Phật là không có tự giam nhốt nên ở trong một cái uh, chuồng củi nào hết tôi kể các vị nghe một câu chuyện nó hơi phong thần không uh, nó hơi phong thần tí mà giảng kinh thì đôi khi cũng phải um, kinh mà thì uh, có nhiều cái nó cũng ngoài cái tầm của mình không bà con tin không tin mặt xác. Chị này quý vị nghe rồi là thời Phật còn tại thế đó vua Pasinadi có một uh, có nhiều nhiều con lắm mà trong đó có một ông hoàng tử ông hoàng tử này là ông lại chơi rất là thân với một cái cậu thanh niên mà hai người thân nhau từ người bé thì ông ông ông bố của cậu thanh niên này làm việc trong cung vào ra vào ra trong cung ấy cho nên là hai người quen nhau hồi bé và do có duyên hồi xưa kiếp xưa từng là bạn tu trong tiền kiếp là hai vị tỳ kheo tu chung ấy, thương quý nhau lắm mà bây giờ một người là hoàng tử một người là con của cái ông mình nói năm na đi là cái cái thằng cha đầu bếp đi nói năm na cha đầu bếp mà trở thành nhiều lắm mà do cái công đức tu hành kiếp xưa đó, hai vị này có cái phước có cái khả năng đặc biệt à, trong kinh gọi là cha tí saranya nát có là nghĩa là cái khả năng mà nhớ được cái tiền kiếp cha tí saranya cái trí nhớ tiền kiếp thường là quý nhau lắm rồi cũng đi chùa nghe pháp rồi, rồi về trao đổi rồi đã bữa ra nói chuyện nhau thì tình cờ cái cô công chúa em của ông hoàng tử này nghe được cổ nghe đến đâu là cổ rụng rời tới đó mà da gà của nó nổi cuồn cuộn cuồn cuộn cổ nghe hai mình nói chuyện nhau nghe ông anh hoàng tử mình nói chuyện với cái ông kia ông anh cũng nói ông thấy không hai anh em mình nó cũng tu ờ, một thầy rồi ờ, một chùa rồi sau đó lên một rừng một núi ừ, tu cái gì cũng giống giống như hết mà không thấy không giờ tôi là hoàng tử thằng ông vậy đó không bởi thế nói mình tu mình chỉ chấp ừ, kẹt lắm tu phải thông thoát thì ông kia hỏi ừ, hơn hơn nhau cái gì thì ông hoàng tử hoàng tử ông hơn tôi gì nó khác chứ cái nhà tôi khác nhà ông nè tôi đi đâu tôi cũng có xe nè có kiệu nè đúng không rồi áo quần tôi bận cũng khác giày dép tôi mang cũng khác đồ ăn tôi cũng khác rồi mâm chén của tôi ăn cũng khác không nữa cái ông kêu trả lời thế này nó trời cái cõi sanh tử này cái gì cũng đánh nước lửa gió hết trả lời trong cái cuộc sanh tử này cái nào đất lửa gió bây giờ cái chén vàng hay là chén đất cũng đất lửa gió đúng không bây giờ làm hoàng tử thì cũng ờ, cái xác hoàng tử đất lửa gió và hoàng tử cũng thiện ác buồn vui cái thằng ăn mạng thì ác buồn vui khác là cái gì cái quan trọng nhất là mình có khả năng nhận thức để mà mình buông nó mình đắc đạo hay không chuyện là quân tử là mai khác cái gì học học đạo cho đã rồi nói chuyện ờ, trứ quốc thì hai ông nghe hai công chúa nghe như vậy đó công chúa sốc quá sốc đi trọng sai ông gọi nói chuyện phong thần dữ vậy ta nói chuyện tiền kiếp nói chuyện tiền kiếp thì bà này bắt tên là Sumana Sumana nó nó có hai nghĩa một Sumana nó có nghĩa là niềm vui mà nó cũng có nghĩa là jasmine là hoa lại thì ông biết ông vua vua cha ông ông, ông đặt cho nàng cái cái tên Sumana là dụng ý gì không biết mình đã cái nàng tên là Sumana thì nàng mới vào hầu Phật nàng mới hỏi nàng không kể không có trong kinh thì không có trong chánh tạng thì không có nói hết chi tiết trong chú giải mới kể chi tiết rồi chánh tạng thì kể vắn tắt nên nàng vào nàng gặp Phật nàng hỏi nó bạch Thế Tôn thì chứ hai người tu mà điều cầu dạo giải thoát hết chán sợ sinh tử hết mà một người đó là coi như là có bố thí và người không có bố thí vậy là trong cuộc tử sinh ấy, trước khi chứng thánh có khác nhau không thì là mới kể từng trường hợp ví dụ như là được sanh làm người được sanh về trời rồi được đi xuất gia rồi đó thì Phật nó chắc chắn là có điểm khác cái người mà có hạnh bố thí đó, ngay cả khi làm người cũng sung túc phong phú hơn người khác về vật chất mà khi về trời cái lâu đài cung điện cái hoa viên cái trang phục áo quần cái xe cái kiểu mà họ đi nó cũng khác mà ngay cả khi mà họ gặp Phật ra đời mà họ đi xuất gia đó cái người có bố thí đó, họ cũng không có gặp khó khăn trong cái nhu cầu vật chất mặc dù tu hành là không có được quyền giữ cái này cái kia nhưng mà cần là có cần là có không ai cúng tự nhiên trên trời cũng phải rớt xuống cho bị nó xài đấy còn cái vị mà thiếu cái phước bố thí đây nhưng cái là nghĩa là ba la mật có đủ để chứng đạo nhưng mà không có dư ra đấy thì cái vị này nó là coi như một là khó về trời mà nếu mà được về trời đó thì cái, cái hào quang rồi cái thân tướng rồi cái lâu đài rồi xe rồi kiểu cái gì thua cái ông có bố thí hết đấy và khi mà gặp Phật ra đời mà mình đi, đi xuất gia thì cũng chặt vật đó ừ, có nhiều người trước khi gặp Phật cái trời đất ơi ta nói giật gấu giá dai một nắng hai sương rồi tới hồi mình đi xuất gia thì đi bác bữa đói bữa no bệnh thì không có thuốc uống lạnh lẽo không có mền đắp rồi y rách vậy rồi không biết tìm ở đâu có rồi cũng phải đi lụm thì có nhiều vị họ đi lụm vải bây giờ họ may bởi vì họ trì hạnh đầu đà còn có nhiều cha không phải đầu đà biết gì hết mà tại vì không ai cúng hết trơn phải đi lụm lụm là người ta người ta người ta có phước nhiều là, là người ta lụm là nguyên một cây giải luôn về là mai bát vậy đất còn mình chơi bữa lụm bữa nửa thước bữa thước mốt vậy đó về go mấy lần vậy đó mới, mới, mới được xong rồi phải đi kiếm cái thuốc nhuộm đó là cả một cái hành trình gian lao kiếm thuốc nhuộm rồi kim chỉ ra lại có con cây chơi gãy đâu khổ gì đó nó chặt chặt chặt chặt thì ra tu nó cực lắm rồi cuối cùng rất là hán thì nàng mới hỏi tập thế tôn con hiểu rồi trước khi chứng thấm này khác nhưng mà khi chứng rồi đó, cái quả vị giống nhau giống chứng rồi thì giống là khi nước muôn sông đã ra tới biển thì tất cả đều là nước đại dương khi mà nước đã bốc hơi về trời thì tất cả đều là mây là sương là giống nhau đúng nhưng mà trong cái hành trình mà sanh tử trước khi chứng thánh thì, thì cả hai đều là những cái kẻ lữ hành trên cái hành trình vạn lý thì cái kẻ thì có nhà mát để nghỉ chân ừ, trú đêm còn có con tên thì ngủ ngoài trời có cũng đi trên hành trình quản lý mạng tên thì đi xe máy lạnh còn tên nó đi xe đạp mà xe đạp có xúc sên bể bánh xì hơi suốt luôn tại cho nên ấy, này nàng mới hỏi Phật Phật thì mình kể cho nghe thì ở đây tôi muốn nói cái gì tôi muốn nói rằng trong tất cả các hạnh không có được quyền coi thường cái hạnh nào mà cũng không nên bơm đẩy cái hạnh nào lên số 1 mà tất cả đều phải được coi trọng như nhau tùy duyên mà bổ sung mà vung sới này nhớ nha tùy duyên mà bổ sung phương sới cái này cái chuyện nãy giờ tôi nói các vị nghe bị vị có tin tôi, nãy giờ tôi mới đi có cái vòng rào đây bây giờ tôi mới vô tới cái xanh này còn mà tôi không biết cái này có đủ thời gian để dắt gì vô phòng ngủ không nữa dễ sợ chưa phòng ngủ là chắc là đêm nay không dắt rồi đó bây giờ bắt đầu vô tới xanh này đừng có nghĩ rằng tôi đi một vòng như vậy là tôi kêu các vị ờ, chỉ đơn giản là là là phải bổ phải tu tập các hạnh lành đừng có coi nặng coi nhẹ cái nào nó còn cái này mới ghê mà. tùy thuộc vào kiểu nó, nó... cuộc luân hồi là gì cuộc lưng hồi là sự thừa tiếp của đời sau kiếp khác từ một cái tiền kiếp quá khứ đấy cho nên mình không có thể nói con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà mà mình chỉ cần biết con gà này nó từ cái trứng sinh ra bây giờ mình muốn có trứng nữa thì mình phải có con gà mình chỉ biết khúc đó thôi chứ còn bây giờ mình cứ ngồi mình cứ suy nghĩ con trứng gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà trái sỏi có trước cây sỏi hay là cây sỏi có trước trái sỏi thì cái đó là chỉ có điên thôi nha cho nên bây giờ mình chỉ cắt khúc do cái tiền nghiệp quá khứ mà tiền nghiệp nó có hai tiền nghiệp của hiện tại và tiền nghiệp của tương lai tiền nghiệp của hiện tại là gì là những kiếp đã qua gọi là tiền nghiệp của hiện tại đây nhớ nha nhiều người cứ nghe nói tiền nghiệp họ cứ trọng mong họ cứ nghĩ tiền nghiệp có nghĩa là của quá khứ xa nó mới một nửa thôi tiền nghiệp của quá khứ là của hiện tại là sao tức là những cái gì mà của kiếp trước kiếp này nè trở về vô lượng hàng ngàn triệu tỷ kiếp trước thì nó gọi là tiền nghiệp của kiếp này Đây và các tiền nghĩa cái tiếp sau là là chính là hiện tại đấy nhớ nha thì do cái hành trang của mình nó gồm có ba thứ là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống cho nên bây giờ mình có gặp Phật pháp hay không và cũng do ba cái đó khi mình gặp Phật pháp rồi mình quan tâm tới cái gì what và quan tâm kiểu nào how how long và how much tôi nhớ tôi có nói cái này rất là nhiều lần rất là nhiều lần cái này à, do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sao mà ta có gặp được Phật pháp hay không mới một cản thôi gặp rồi ta quan tâm tới cái gì quan tâm kiểu nào tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần có người đến với Phật pháp này họ quan tâm đến giới luật quan tâm đến thiền định quan tâm đến uh, là bố thí quan tâm đến trì giới quan tâm đến phục vụ quan tâm đến chuyện khấn bái lễ lại thấy chưa thấy chưa tùy thuộc vào ba cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà bây giờ ta quan tâm tới cái gì mà ta đã chưa có hết còn nữa tùy thuộc vào ta quan tâm cái gì và quan tâm như thế nào có những người họ nghe pháp môn tứ đường xứ là con đường dẫn đến giải thoát họ thích lắm họ bèn bỏ hết họ đi tu làm hành giả đó là kiểu là quan tâm tới tuệ quán quan tâm đến pháp môn giải thoát đúng nhưng mà họ lại chọn cái con đường trở thành hành giả nhưng mà tôi biết có tới một tỷ người họ cũng quan tâm đến, pháp môn tứ đồng xíu mà quan thì kiểu này tu ngán họ nói nhỏ nhỏ sao con ngồi không được cũng ngồi được mà ngồi chút xíu nó đau tự trên đầu xuống tới dưới chân nó đau từ lưa đau quá mà nó phóng toàn của nó phóng thì sư cô con ngồi con ngồi ở đây mà cái tâm của nó đi ra ngoài ngàn dặm à, có rồi nó tiếc nối cái này nó rây rứt cái kia rồi chưa kể những cái trù tính uh, lo to chuyện này chuyện nọ tôi nói không, không có được xưa nhưng mà con con nghe nói pháp môn tương xứ là con như con đường giải thoát cho nên con tự nhủ là con không có tu được thôi bây giờ con hỗ trợ cho tu bỏ ra tiền muôn bạc tỷ để mà coi như cất thiền viện rồi ờ, lo cơm nước ờ, điện đốm cho thiền sư thiền sinh ờ, tăng ni tu học có, có rất là nhiều các vị biết các vị về bên dân công thôi tôi nói miếng điện nó rộng gấp đôi việt nam mà tôi chỉ lấy riêng cái dân công các vị vào ở trong chỗ của nghề xuân luôn mà tâm tạng xuân luôn rồi thì thiền sư chỗ có cái tâm tạng là một tâm tạng một rồi chỗ thì sư luôn chỗ thì sư mô cốc các vị lý cái trong cái gọi là danh sách thí chủ của tôi nói Việt Nam mà nó đông như quân nguyên thấy thương lắm vừa thấy thương mà vừa thấy tiếc cho nên gọi chung là thương tiếc thấy thương là sao là ở ngàn dặm bên Việt Nam mà bằng cách nào mà nó tìm hiểu để mà rồi nó qua tới đó nó cũng vừa cái chỗ đáng cúng đó thương này đó mà tiếc là sao tức là trong đó có rất nhiều người tôi biết là bây giờ vẫn còn bôn ba chợ đời như là le lử đếm tiền à, coi như là là là không có cái là thời gian để mà về miếng điện tôi biết có một vài người tôi biết có người biết trực tiếp người tôi biết qua gián tiếp ừ, có tức là thấy thương ở chỗ là biết cái chỗ nào để quan tâm mà thấy tiếc cái chỗ là tuy biết rồi nhưng mà không có cơ hội để mà đi sâu đi xa và lên cao đấy thấy chưa thấy chưa có nghĩa là có có người quan tâm phong tư môn tương xứ nhưng mà họ chỉ quan tâm ở cái góc độ của một thí chủ fan fan cứng fan cứng của pháp môn tứ niệm xứ thôi đấy tại vì có người là họ là hành giả tứ niệm xứ chứ không phải là fan cứng đây là một rồi có người họ quan tâm đến cái chuyện là trao dồi trí tuệ họ nghe nói là cái gì mà liên hệ tới giáo pháp tới tri kiến là cái đó là trí tuệ cho nên nó là coi như là họ hùng góp kêu gọi vận động để mà hỗ trợ cho tăng ni du học Thái Lan Miến Điện Tích Lan Ấn Độ rồi một mặt là họ hỗ trợ mạnh tay lắm nha tiền in sách in kinh rồi ờ, các điều kiện tu học cho tăng ni rồi họ hỗ trợ mạnh lắm nhưng mà bản thân họ không học này cái hạng thứ nhất là có cảm tình với pháp hành nhưng không có hành cái hạng thứ hai là hỗ trợ pháp học hỗ trợ kinh sách hỗ trợ người đi học lâm lâm mà bản thân thì dốt dốt đặt biết gì hết đấy à, thấy chưa rồi có người thì gọi là tùy mỗi người có người quan tâm như chùa là chỉ thích bố thí mà bố thí nó chia ra hai ba nhóm có người thích bố thí là nuôi tăng nuôi tăng thích ở thích mỗi tháng vậy nó cúng miệt liễm thì như tháng vậy nó là họ cúng ba bữa ăn bốn bữa ăn mà họ cúng cả chục cái chùa vậy đó à, mà có người thì họ, họ cúng một chùa à cái này là khuynh hướng tâm lý nữa cúng một chùa suốt 30 ngày họ thầu hết đó rồi có người họ thầu nửa tháng có người thầu 10 ngày có người thầu một tuần à, còn có người họ lại thích đem chia cái 30 ngày đó ra cho nhiều chùa ví dụ như họ chia ra trong hai chục cái chùa để có một chùa họ cúng hai bữa ăn có chùa cúng một bữa ăn nghĩ sao đủ ba chục bữa à, có người họ lấy ba chục bữa họ giao hẳn cho một chùa tại sao tôi kể cái này chi tôi muốn nói là tùy cái khuynh hướng tâm lý có người họ có đức tin nhưng mà đức tin của họ nó gắn liền với tình cảm họ thương cái cái, cái ông trụ trì chùa đó họ thích cái kiển chùa đó ừ. cái chùa đó gắn liền với ông ngoại với bà ngoại với má với ba với ông với chị hoặc là với bản thân họ đây cho nên chùa thì họ đức tin họ quý đến lắm nhưng mà nó, nó cũng có pha pha tí tí vài giọt tình cảm trong đó và tình riêng đấy. thấy chưa và chưa hết cái này mới quan trọng nè cái đó nó mới sẵn bây giờ phải dắt vô trong trong trong trong, trong phòng khách nè cái này dắt vào khách nè tùy thuộc vào cái chuyện mà ta gọi là nặng về cái thiện pháp nào khi mà nhận thức về đạo chúng ta có kiểu nhận thức không giống nhau nhưng ê, trong chú giải nói thế này muốn chứng thánh quả là anh phải thấy được tứ đế thông qua thông thông chữ th chứ phải không ờ, thông qua cái danh sách cái thân tâm này này chứng tứ đế anh thấy cái gì anh thấy được hai khía cạnh nhân quả và tam tướng để từ của ngay cái tấm thân này nè để từ đó anh thấy được bốn đế bốn đế là gì khổ đế bản thân sự có mặt nào cũng là khổ thứ hai là tập đế bất cứ cái gì mình thích cũng đều là thích trong khổ mà thích trong khổ nghĩa là đầu tư thêm khổ cái thứ ba diệt đế là muốn hết khổ thì không còn thích trong khổ nữa không còn đầu tư trong khổ nữa cái thứ tư ba nhận thức trên đây chính là con đường thoát khổ luôn sống bằng ba nhận thức đó à, đấy, luôn luôn và vị chứng đạo luôn luôn hiểu được rằng tất cả mọi thứ trên đời này nó đều là khổ đế thì trong cái khổ đế đó đó cái chăm tham nó nó vừa là khổ đế mà nó vừa là tập đế bác chánh đạo nó vừa là khổ đế mà nó vừa là con đường thoát khổ à, giống như con đường ra rừng nó cũng chính là con đường rừng nằm trong rừng nhớ nha ừ. <coughs> rồi tập đế nó là cũng là con đường nhưng mà con đường đi vào rừng mà con đường đó cũng là con đường rừng và con đường nó nằm trong rừng có điều là nó nó cái lúc bây giờ mình đang có mặt trên con đường đó mà cái mặt của mình đó, thì nhìn vào phía sâu của rừng đưa cái lưng ra ngoài bìa rừng thì lúc bây giờ cũng con đường đó mình gọi nó là là con đường vào rừng nhớ nha ừ. thì vị đó thấy rõ rằng mọi thứ đời đều, đều là khổ và chưa hết vị đó thấy được cái thứ ghê vị đó thấy được cái cái cái cái, cái, cái tam tướng vị đó thấy mọi thứ do duyên mà có và có rồi phải mất tất cả thánh nhân đều có thể giống nhau cho nên trong kinh mới có cái câu mà gọi là câu thiệu câu câu thiệu quan trọng của tất cả các vị tu đầu quần khi đắc đều có cái câu này nó hiện ra trong đầu dân kinh chí sẽ muốn đại giác hàm măng sắp panh tăng ni rô đã hàm măng cái gì có xanh thì phải có diệt chỉ nhiều đó thôi khi mà chứng quả tu đầu quần cái đầu tiên mà cái cái dòng chữ đầu tiên nó hiện ra nên trong đầu thì nó là dân kinh chí sẽ muốn đại giác hàm măng sắp panh tăng ni rô đã hàm măng ừ, ừ có một điều cái này mới quan trọng muốn chứng đạo thì phải thấy mọi thứ đều đời này nó đều là vô thường khổ và vô ngã đã tôi đã chứng rồi vô thường nghĩa là mọi thứ không có cái gì ở ngoài trong một tình trạng mà phải luôn luôn biến đổi để rồi biến diệt và biến tướng để rồi biến diệt này đó là vô thường thứ hai là khổ khổ nó gồm cái hai nó là khổ cảm giác và khổ bản chất khổ cảm giác nghĩa là cái gì mà nó làm cho thân tâm khó chịu đau đớn máu lệ thì đó gọi là khổ cảm giác còn khổ bản chất ở đây là cái gì mà bất toàn cái gì mà bất toàn bất trắc bất an bất ổn bất ờ, định thì đó được gọi là khổ các vị hỏi kinh nào kinh nào dạ trong bát samhita đó gọi là phá dấp thì nó phá dấp thi nó phá dấp thi nó đúc khăn có nghĩa là do cái cái cái bất toàn bất trắc bất an bất ổn chữ phá giá nó có bốn nghĩa như vậy đó ừ, do cái phá dấp thi nó đúc khăn rồi cái khái dấp thi nó đúc khăn anh à, anh à, chăng có nghĩa là khái giác thì nó khái giác nó là sự biến diệt biến mất thì do cái có rồi mất cái đó được gọi là tướng cái đặc tướng của vô thường còn phá giáp thì nó đúc khăn có nghĩa là là do bốn chữ bất bất toàn bất trắc bất an bất ổn hoặc là bất định thì cái đó được gọi là khổ cái thứ ba nó gọi là asa asarathina có nghĩa là không có cái cốt lõi có nghĩa là trên đời này không có cái gì nó là duy nhất nó là độc lập mà nó có thể tồn tại tất cả là lắp ráp tất cả là sự tổng hợp tất cả mọi thứ trên đời này đời này nó đều là những cây chuối cho nên trong kinh mới gọi là sankhara kadalupama thấp hành nó giống như là cây chuối có nghĩa là ở đây biết trong rung biết cây chuối không? khổ vậy đó có chuyện cái chuyện nhỏ xíu mà nó không biết đấy khổ quá khổ đó tôi bên mỹ tôi gặp cái cô đó trời ơi cô cụ cụ cụ cụ không có biết con trâu với con bò nó khác nhau cái gì rồi thì cũng chỉ còn là nghe nói thôi nó hai con nó đều là có sừng vậy đó thì cái cây chuối ấy, là nó có nhiều cái bẹ các vị cứ lột lột lột lột riết hồi thì nó còn gì hết cây chuối gọi là cái mục măng ấy. mà các vị cứ lột hoài lột hoài lột hoài như vậy nè lột hoài thì nó cuối cùng nó còn cái chút xíu nhưng mà mục măng còn khá còn cây chuối nó tan thương cây chuối nó, mình gọi là cây cho nó sang gọi là cái thân chuối cái thân chuối giống như thân ờ, cẩm lai thân xoài thân mít thân cái, cái sao cái dầu nghe cái thân cây á, mình nghe thân cây giống như mà không đặc biệt là cái thân cây chuối nó không có giống như mấy cây kia à, mấy cái cái cây kia nó còn có có có có, có, có, có, có vỏ ngoài vỏ trong có giác có lỗi còn cái anh cây chuối này anh không có cái gì hết anh toàn là bẹ không bẹ ngoài bọc bẹ trong bẹ trong bọc bẹ trong nữa trong nữa bọc bẹ trong nữa nó cứ bọc bọc bọc bọc nhiều lớp như vậy tại nó là một khối tổng hợp Đấy, nhớ nha có tổng hợp thì khi mà hành giả thấy rằng nó tất cả buồn vui thiện ác này nó đều là những cái cây chuối hết lột nó ra băm chầm thì nó không còn gì hết để không có gì để thích và cũng không có gì để ghét nhớ nha ừ. tuy nhiên tùy vào cái hành trang này tâm lý và hạnh nghiệp của mỗi người mà cái thiện căn của chúng ta có điểm khác nhau nhớ nha trong kinh mô tả cái trí tuệ giải thoát nó giống như một căn nhà có ba cửa và một căn nhà có ba cửa này thì dầu mình đi cửa bên phải hay là cửa bên trái hay là cửa phía trước đấy thì cửa nào cũng cùng đi vào một cái phòng khách giống nhau y chang và có thể đưa tao vào phòng ngủ phòng tắm y chang như nhau nhưng có một điều là do cái điều kiện của mỗi người mà có người đi vào nhà bằng cửa bên trái người đi vào bằng cửa bên phải có người đi vào bằng cửa trước <coughs> nhớ không ừ. thì do cái trong kinh à, ghi rất rõ trong chú giải ghi rất rõ do cái kiểu tu của mỗi người nãy giờ tôi nói là kiểu tu cục bộ phiến diện đó đấy cơ, cơ, tùy thuộc vào cái căn cơ của mình mà thí dụ như trong cái đó nói rất rõ cái người mà đức tin nhiều á Đấy, khi mà tu tập ờ, tuệ quán tứ niệm xứ khi mà mà mà họ chứng đạo họ nhìn cái bản chất của danh sách thì cái đặc điểm mà tam tướng mà rõ nhất mà họ có thể nhìn thấy đó là tướng vô thường ừ. người đức tin mạnh tu mà lấy đức tin làm lực chủ đạo ấy chủ đạo chủ lực ấy thì họ thấy cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái tướng vô thường rõ lắm ừ. họ đi vô tu họ, họ ngồi thiền hoặc họ khi họ nhìn họ bước họ đi ra ngoài phố lên rừng họ đi đâu họ nhìn cái vô thường đối họ là nó nổi bật và cái người đức người đó đức tin mạnh à, niềm tin mạnh cõi hạn thứ hai cái định nhiều đời họ tu định tu thiền định nhiều thì khi mà quan sát bản thân và quan sát thế giới thì cái đặc điểm mà đáng chán mà họ thấy liền trước mắt cái mà nó đập vô mặt của họ liền trước mắt đó là tướng khổ à cái anh mà đức tin nhiều á thì ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh quan sát bản thân quan sát cuộc đời nó thấy nhìn đâu nó cũng vô tường mong manh xương khói còn riêng cái anh cha mà định nhiều á thì khi mà cháu bắt đầu cái tu tín niệm xứ cho, cho tới khi chứng đạo luôn cho tới khi chứng đạo luôn thì cái nổi bật của thế giới này cái nổi bật của tấm thân này mà chả nhìn thấy là gì thầy thấy nhìn đâu cũng thấy khổ chẳng à, cho nên tôi nhắc lại đức tin nhiều thì sẽ thấy cái vô thường nổi bật định nhiều thì sẽ thấy cái khổ nổi bật và cái thứ ba người trí nhiều thì sẽ thấy cái tánh vô ngã cái tướng vô ngã nổi bật có nghĩa là họ nhìn đâu thấy toàn đồ lắp ráp không họ nhìn đâu cũng thấy mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi tôi nói nhắc lại lần nữa cả ba vị này đều khi mà chứng đạo đều giống nhau hết nhưng mà cái con đường tới nó khác nhau và chưa hết khi mà mình thấy mọi thứ nó đều là mong manh đó, thì từ đó cái thái độ của mình trong cuộc sống và trong cái đời tu nó cũng khác cái ông thứ hai cái ông thứ hai ông khi mà ông nhìn đâu cũng thấy khổ quá. thì ông cũng chán đời đúng không cái ông thứ nhất ông nhìn đâu cũng thấy xương khói vô thường thì ông cũng chán đời ông thứ hai ông nhìn đâu cũng thấy khổ cũng chán đời ông thứ ba ông nhìn thấy tất cả chỉ là do duyên mà có tất cả là tổng hợp tất cả là lắp ráp thôi thì ông cũng chán đời tuy nhiên tùy thuộc vào cái chuyện <coughs> anh tâm đắc với cái gì mà anh tổ chức cái đời sống và cuộc tu của anh không giống người ta biết nói các bạn có hiểu không à ờ, bây giờ nói đi bây giờ bây giờ mới dắt vô phòng ngủ rồi đó bây giờ có thể hiện cái hiện hiện ngã lưng rồi đó Đấy tức là cái đời tu mình đại kỵ là cái cục bộ các vị hỏi tôi như vậy nãy giờ xin nói tùm lum giờ xin muốn tôi tu cái gì dạ thưa không có muốn tu cái gì tu tất cả Đấy, cái bổ sung thì cuối cùng dĩ nhiên chúng ta sẽ thuộc về một trong ba hạng người này chắc chắn nhưng có một điều cái người mà có quá nhiều hạnh lành đó, dầu họ là thuộc về cái người đức tin mạnh hay là định mạnh hay là tuệ mạnh thì những cái khác họ không có bị thiếu mặc dù họ hợp là hợp với cửa này nhưng mấy khi họ thiếu tôi ví dụ dân trong kinh nói ngài ngài sẽ là phật mang tiếng là đệ nhất trí tuệ nhưng mà thành thông của ngài chỉ đứng sau người một kiền liên thôi và ngài một kiền liên nói là đệ nhất thành thông nhưng mà trí tuệ của ngài chỉ đứng sau ngài sẽ là phật thôi vì sao vì người ta tu một a tăng kỳ cái gì người ta cũng có hết cho nên nó, trong mấy vị đại đệ tử nói vị này là để nhất thiên nhãn vị kia để nhất tài lộc vị này để nhất túc mạng thông vị này để nhất ý quả thông mộng tiếng ra nhiều nhiều biến ra mà ồ đó tâm lắm rồi chưa kể vị này để nhất pháp sư rồi tâm lắm tất cả mấy đó ngài sẽ là tốt nguồn liên có hết có hết nhưng mà trong chú giải có nói rất rõ tại sao gọi là đệ nhất là bởi vì vị này sống nhiều với cái đó ừ, cái đệ nhất cái này nó có hai nghĩa một là không ai hơn được vị đó về lĩnh vực này về cái chuyện đó thì gọi là đệ nhất mà cái thứ hai là đệ nhất là bởi vì vị đó sống chuyên về cái đó ví dụ như nó thiên nhãn khả năng thiên nhãn của mấy của của ngài sáng pháp cùng liên đâu có thua ngài đô đa nhưng mà tại vì ngài sáng pháp cùng liên cần thì xài không cần hơn bình thường cái đó coi như có như không đó còn trong tất cả các vị kinh văn thì ngày ngày ngày ngày Anuruddha Anuruddha là ngày sống nhiều với đó trong kinh nói mỗi ngày á mỗi ngày á, mỗi ngày là ngày ngồi yên ngày quan sát cái vận hành của thế giới không phải là ngày như mình là đi du lịch tại chỗ không phải nhưng vậy cái đó là cái hạnh vậy đó ngày nhìn thế giới thay vì mấy người khác thì nhìn cái khoảng sân trước mặt thấy lá rơi rồi khởi tâm đại bi ờ ha cuộc đời này vô thường đứa này biết tu nè ngày nhìn nhìn bằng tâm hỷ đứa này không biết tu người nhìn bằng tâm bi ví dụ vậy còn riêng ngày ngày ngày Đuda ngày không có nhìn trước sân mà ngày quất một phát là một ngàn vũ trụ một ngàn vũ trụ tức là giống nhau có nghĩa là một vị này nhìn khoảng sân được khởi lòng đại bi với chúng sanh gọi là khởi lên cái trí tuệ quán là thấy rằng mọi thứ đang xâm diện vô thường do duyên do nhân còn ngài thì ngài không có nhìn trước sân không nhìn cánh rừng trước mặt mà ngày quất một phát là một ngàn một ngàn trong kinh đó ngày nhìn một ngàn cái cái universe nó thoải mái như là người ta nhìn cái trái sung mà để ra lòng bàn tay vậy đó ừ nhưng mà bởi vì ngài đệ nhất thiên nhãn là như vậy bởi vì ngài sống nhiều với cái đó cho nên cái đệ nhất điểm có hai một là mình ở trên thấp của cái lãnh vực đó không ai hơn mình đó thứ hai được gọi là đệ nhất là bởi vì mình sống nhiều với cái đó nhiều nhất không ai bằng à, phải nói cái đó chứ còn đừng có nói là đừng có hiểu một chiều nói uh, hạng nhất thì có nghĩa không ai bằng là sai để các vị hỏi tôi chứng minh chứng minh suy nói vậy suy có bằng chứng không chặt dạ, có đây là chứng minh ngài Mahapanthaka đấy ngày Maha Pandaka là ngài là đại bàn đặc ngài là anh của ngài Chu La Pandaka là tiểu bàn đặc các vị chắc biết vị này à, cái vị này là coi như nổi tiếng là Phật giáo mình cái vụ mà do tiền nghiệp trêu chọc người ta mà kiếp kiếp chót xâm ra gọi là không có nhớ học không có nhớ không có nhớ ba tháng mà có một cái bài kệ 12 câu mà tôi nói học trước quên sau mà học hết quên sạch đó chơi vậy đó học trước quên sau mà học hết quên sạch coi như đó là suốt vậy đó tới lúc mà chuyện dài các vị biết rồi khi mà chứng đạo rồi trong lúc mà chứng la hán rồi thì cái nghiệp đó đã được giải giải phóng giải tỏa lại lập tức vị đó có cùng một lúc gọi là lục thông tâm minh bốn trí vô ngài và thành tựu cái gọi là đệ nhất ý quá thông có nghĩa là một người quá ra nhiều người nhiều người quá ra một mà ngài có cái đặc điểm thế này mà nhiều vị khác làm mới được đó là mấy vị khác ví <coughs> dụ như có <coughs> quá, quá hiện là một ngàn người giống mình nhưng mà mình như thế nào thì mấy cha cái y chang vậy còn ngài thì không ngài giỏi hơn ngài là ngài biến ra một ngàn người giống như ngài mười ngàn một trăm ngàn người giống như, như ngài được mà ngài cho mỗi một cái vị như vậy đó sinh hoạt khác nhau hết một vị thì đi đứng nằm ngồi vị thì mày giá y vị thì giặt y vị thì quét nhà vị thì ngồi học kinh vị thì ngồi thiền vị thì thuyết pháp ghê đó đệ nhất mà ngày có một ông anh ruột đó là ngày ngài Maha Pandaka vị này là đệ nhất cái gì đệ nhất tuệ quán đệ nhất tuệ quán nói như vậy có nghĩa là mấy vị a la hán khác không có bằng vị này hay sao sai sai sai sai bé sai bé a la hán là giống nhau hết nhưng mà tại sao vị này đệ nhất tự quán là bởi vì vị này giàu trước khi chứng la hán hay là sau khi chứng la hán đều luôn luôn sống bằng một kiểu đó là an trú trong tứ niệm xứ nghe kể không an trú trong tứ niệm xứ rồi cái vị kia thì còn có hướng tâm tới chúng sanh rồi tôi còn ngày ngày thường xuyên thường, thường xuyên sống trong cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái sinh phong của một hành giả tứ niệm xứ dầu đã đắc rồi dầu đã đắc rồi ngày luôn là luôn cái cái cái hẳn nhiều đời như vậy tại và thêm nữa là khi mà ngài thuyết giảng nói pháp ngài cũng lấy một đề tài đó ngài gặp ai ngài cũng nói về tứ niệm xứ hỏi đạo ngài cũng giảng tứ niệm xứ mà bản thân ngài ngài luôn luôn giống y chang như một người hành giả mà đang cầu đạo giải thoát vậy. ngài cho nên ngài được gọi là đệ nhất tại quán à, mới hai Pascal thì ở đây <clears throat> ngài các vị đấy đặc biệt cái này ngài ca diếp là một chuyện điên ngài a nan ngài sao là phật giống nhau chỗ này tuy là để nhất để này kia cho vui vậy thôi nhưng mà quý vị có cái điểm giống nhau là tất cả hạnh làm đều tròn trị lắm. tròn trị cái gì như mình nói ngày ngày ngày ngày ca diếp ấy. ngày ca diếp là, là, là, là nhất đầu đà cái mình dễ hình dung trụ chắc y áo hôi rình ờ, rách nát rồi xanh lè xanh lét ăn ờ, không đủ rồi chắc rồi ờ, kia bữa nào nó ghét nó nó để bác nguyên trái dừa vậy đó chắc đói le lưỡi tại trong kinh nói trường thiền thương ngày ca diếp lắm thương lắm chăm sóc ngày ca diếp từng buổi ăn vậy đó đấy yeah. cái phước là nhiều lắm cho nên muốn đầu đà cũng khổ cũng khó lắm phước quá trời phước mà trong kinh nói đó là ngày cây giết cái này chắc cái chuyện này phật tử nam tông việt nam ở đây biết đều nói nhỏ là vì cái chuyện này nó hơi kỳ ngài ca diếp là một trong những vị thanh tăng đẹp trai nhất thời đức phật very handsome yeah mà mình cứ nghe mình cứ nghe nghe nghe nghe nghe nói để chất đầu đạo nên dung tự chắc người khô can cằn cỗi má tốt da nhăn hôi rình tả tư đại đâu cực kỳ đẹp trai ngài trong kinh đó ngài như một pho tượng vàng vậy đó ừ, ngài đẹp lắm đẹp mà giàu mà giàu kinh hoàng lắm trước khi ngài đi tu người có nguyên một cái trang trại mà coi như sức người đi bộ không nổi phải đi bằng ngựa tức là chạy một vòng giống như tổng kho long bình là chỉ lấy sách chiếc xe ship mà chạy thôi chứ còn mà tổng kho long bình mà đi đi cà thọt cà thọt đó là tới tới tết mà đốc cũng chưa đi hết tổng kho long bình khiếp như vậy ừ. giàu đẹp còn cái khoản thông minh thì thì, thì, khỏi nói rồi cái khoản thông minh mà người ta là gặp phật xong người ta chỉ trong 3 giây là ta chứng la hán lục thông và bốn trí vô ngại và, và đặc biệt vậy mình cứ nghe nói để nhất đầu đà là mình nghĩ cái người nó suốt ngã trong núi sâu dịch nồ cái này của ngài ngài nghĩ toàn là những tên từ với biển không mỗi ngày đó là phải dòm coi cái xóm nghèo nào để tới giúp người ta người ta cúng ngày có nửa chén cơm thôi là người ta sẽ ba ngàn năm trăm kiếp người ta làm đại đế ngài biết cho nên nó là ngày mỗi ngày cái giờ thức thực là ngày phải lên lên lên kế hoạch bữa nay đi đâu độ cái đứa nào dễ sợ mà, mọi anh à, mình nghĩ lâu đà là, là cái buôn đời không ngài là đệ nhất đại thừa đại thừa là ngài cái giết ừ. cái lòng lúc nào cũng nặng lòng chúng sanh như là mẹ thương con sáng mà rất là nghĩ đến cái đám con trời ơi rồi dạ. rồi bắt đầu là ngài chư tăng bên cạnh ngài ngày dạy đạo ngày dạy về giới lực đầu đà ngài sắp tấn mà khi mà Phật niết bàn rồi thì tự nhiên tự nhiên hồi đó thì ở trên núi ngày già lắm thì khi mà Phật thấy ngày già Phật nói ngày Đức Phật này nói là cái diếp hãy về sống với ta cái diếp đã lớn tuổi cái diếp cũng nên vất vả nữa chuyện nên làm cái giúp đã làm rồi cái câu đó chỉ hai thầy trò hiểu thôi chuyện nên làm cái giúp đã làm rồi bây giờ cái giúp lớn tuổi về sống bên cạnh ta đừng để vất vả thì ngày cái giúp nó bạch thế tôn chân của con còn mạnh con có thể leo núi con muốn mình trở thành gương lầm cho cái đám hậu lai mà đâu phải hết còn nữa phật tịch rồi thì tự ngày đặt lên vai ngày cái trọng trách là gì là tổ chức tức khắc đại hội trung thuật Phật ngôn để gìn giữ diền mối không để cho Phật ngôn bị thất tán và bị sai lệch tam sao thất bổn đại Phật tịch xong 3 tháng là ngày lập tức tổ chức đại hội tịch tập mời tôn giả Ubali làm đệ nhất trừ gọi là, là, là, là luật sư ngày mời ngày ờ, ngày ngày An An là đệ, đệ nhất kinh sư ờ, hai vị trả lời ngay là người hỏi không ngài hỏi cho hai vị trả lời xong để ngài xác định đây chính là Phật ngôn muôn đời các thế hệ sau cứ theo đây mà tu học phàm những gì mà khi đối chiếu thế tương ứng với kinh tương đồng với lực ấy là lời dạy của thế tôn cái gì không tương ứng với kinh không tương đồng với chưa với lực thì đó không phải là lời dạy của thế tôn nghe cái gì ghê mà để làm được chừng ấy chuyện là ngài phải tròn gió cái đạo nghiệp của ngài đó tròn gió tức là tính là chấm tính là số 1 tinh tấn số 1 chánh niệm số 1 thiền định số 1 và trí tuệ số 1 đối với ngài cái nào cũng là số 1 hết số 1 hết đấy thấy hàm luôn cho nên tôi trưa nay tôi nói rõ tuyệt đối tôi đâu có dám tôi đâu có dám mà khen vị này chê vị này và tôi cũng không có dám làm bắt cái gì phải tu giống ai đâu tôi chỉ mở cho các vị một một trang giáo sử để nhìn lại xem con mình có nên tiếp tục cục bộ về phiến diện hay không đấy mình đó mình tu xong mình thấy ngày ca diếp ngày an an đó người ta để chất đa văn mà cái chuyện người ta làm đó, đó, trời biển còn mình hả mà hãy giỏi rồi là mình trở thành con mọt sách đấy mình á phạm phu á, học giỏi là thành con mọt sách mà ngồi thiền giỏi là con ta chừng thành con con cú mèo yeah, phạm phu mình đó nhưng mà mấy cái người mà tu đúng không phải như vậy họ đó họ thấy họ ngồi thiền nhưng mà cái hạnh lành nào họ cũng quan tâm hết thì nãy tôi kể chuyện ngày sơ tổ hộ tông thì biết ngài là thiền định ngài là giới lực ngài là bố thí nhưng mà ngài cực kỳ quan tâm đến vấn đề mà phát triển giáo lý kinh điển Đấy, bảo trì về kinh điển Đấy. ngài Sitagu làm học viện nhưng mà làm luôn thiền viện rồi làm gì nữa các chùa để truyền bá Phật pháp cổ canh ca hành thiền dạy thiền đủ rồi không tất chùa không chưa đủ phải làm sao mà truyền bá cái tiếng Pali và cái tam tạng cho toàn cầu học và tạo điều kiện cho các hành giả thiền sinh trên toàn thế giới được dễ dàng được thoải mái khi về tu tập ở trong cái trung tâm của mình thế giờ đấy đấy rồi giải bắt đầu tôi mệt rồi chúc các vị một ngày vui ừ. dạ chúng con dân sư dạ à. <laughs> hôm nay <laughs> nghe nghe phật sự đã quá <laughs> hôm nay à, nghe phật phật sự đã quá ha quý vị à, hôm nay sư có một cái à, cái tâm mà cho mình ôn lại à, những cái phật sự rất là hay à, bây giờ cũng đã trễ à, nhân và anh kiên kính chào quý vị à, kính chúc quý vị buổi tối an lành hẹn quý vị trong chương trình tuần sau của sư kính à. chào quý vị sa thú sa thú sa thú sa dạ thú dạ